nó bảo là you can go live này can't you can't hiện là mấy chị à chúng ta là ở máy của mình thôi nó có hiện ra này khổ thế Hello Phương Thành, Đinh Ngọc Bảo Hân <laughs> Hôm nay mấy đứa nhanh thế, Triệu Thanh Lịch chắc là phục sẵn ở đây rồi đúng không? Tim rơi ra ngoài, chào em, Ngọc Linh, Thư Trần Em hóng cô live nãy giờ, ok Nguyễn Phi Long, chào các em Đấy thì Nhu có đã hứa với cả chúng ta đấy Hôm nay thì sẽ là sẽ có cái phần thưởng dành cho chúng ta đây là um, Món quà này là của cô nhé, không phải là của tuyển sinh Món này quà này của cô, tức là một cái cuốn sách à, giải mã môn tiếng Anh là cuốn sách giải đề um, Thì à, sẽ dành cho những bạn nào mà hăng hái comment hăng hái học tập ngày hôm nay à, ờ, Tim rơi ra ngoài có nhớ đấy Có nhớ đấy Ok, lên lực trường em đang học online nên buổi hôm nay em không học được Ồ, giờ này vẫn học online hả? Hello Nguyễn Đức Hoàng, Kiên Nguyễn, Quản Thị Phương Thư Trần, em lót dép chờ cô nãy giờ <laughs> <laughs> ok cẩm tú nguyễn đức hoàng các bạn nhớ là những bạn nào mà đang xem ở đang xem um, đang xem live ở trên youtube nhé ở trên kênh youtube của tuyển sinh 247 thì các bạn nhớ là uh, cô chỉ đọc được comment ở trên uh, fanpage của tuyển sinh 247 thôi các bạn nhớ chưa cô chỉ đọc được comment ở một nơi thôi Đấy, không thể một lúc đọc hai chỗ được thế cho nên là bạn nào mà muốn nhận được cái phần thưởng của cô ngày hôm nay chính là cuốn sách giải mã môn tiếng anh bạn nào muốn nhận được phần thưởng này là cuốn sách giải mã môn tiếng Anh thì chúng ta hãy vào comment ở trên fanpage của tuyển sinh 247 nhé. Trang chính ấy, trang chính cái trang mà có 2 triệu follow ấy, có 2 triệu likes. Đấy, chúng ta vào cái trang đấy thì cô sẽ đọc được comment của chúng ta và uh, cái phần thưởng này thì sẽ dành cho những bạn nào mà hăng hái học ngày hôm nay Ờ, comment nhiều hăng hái học này hăng hái ở đây nó thể hiện là mình mình mình comment nhiều đúng không trả lời câu hỏi Đấy, và phần thưởng này thì dành cho những bạn như thế và đương nhiên là phải là yếu tố may mắn nữa yếu tố may mắn thì nó thường nằm ở cái câu cuối cùng ấy đúng không quên mất hôm nay đáng nghĩa cô cô phải cho câu cuối cùng khó hơn một tí hôm nay câu cuối cùng cô lại cho hơi dễ rồi Thư Trần, ok em khá kém tiếng Anh, mong bữa nay cô giúp đỡ <laughs> Rồi, hôm nay là chúng ta sẽ học về uh, từ đồng nghĩa trái nghĩa đấy từ đồng nghĩa trái nghĩa thì cái phần này là cái phần mà nó liên quan đến từ vựng đúng không và hôm nay thì chúng ta sẽ ôn những cái câu mà uh, có thể có kiến thức trong sách giáo khoa và có trong cái buổi ngày hôm nay thì có rất nhiều câu uh, đã từng được ra trong đề thi thật rồi nhé các bạn nhé Hello Vinh đang học bài, hello Nguyệt, Lưu Hương, Lê Trinh, Nguyễn Thu Tuyết rồi, Nguyễn Thu Tuyết mà nhớ rồi nhá, Đinh Thị Huyền Trang, Như Nguyễn, uh, Quang Đại, Sách này có bán ngoài thị trường không? Sách này hiện giờ không bán ngoài thị trường hiện giờ thì cô chỉ còn có một ít thôi cô chỉ giữ lại một ít để cô tặng cho học sinh của cô thôi chứ bây có rất nhiều bạn hỏi mua đấy nhưng mà cô không bán bởi vì là ờ, còn một ít giữ lại làm kỷ niệm và để tặng Kiên Nguyễn sao lại không cười bây giờ không soạn được bây giờ live rồi không soạn được Ok, Thùy Trang, em vừa mới làm bài kiểm tra xong thấy thông báo là bay vô xem live liền luôn. Ok, rất là tốt. <laughs> Không hy vọng lên Thùy Trang nhận được phần thưởng nhé. Huỳnh Ngọc Dân, Trúc Ngân này, phần này em yếu lắm nói chung phần này là phần rất nhiều người bị yếu đó Nguyễn Thu Tuyết dỗi cái gì đã nhìn thấy comment rồi đây này Nguyễn Chi Phương Dung ok rồi các bạn nhớ nhá, cái thể lệ của chúng ta là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải like nhá, chúng ta nhấn cái nút like comment này. Thứ nhất là bước 1 nhấn like cho Chúng ta xem chúng ta nhấn like hoặc là chúng ta thả tim cho Một là like, hai là chúng ta thả tim, thứ hai chúng ta phải share về chúng ta phải share cái live này về tường của mình. Thứ ba là chúng ta sẽ phải tag, đúng không? Ít nhất là ba người bạn của mình. Đấy, tag ba người bạn của mình vào để học cùng chúng ta. Đấy, như thế thì nó mới có ý nghĩa đúng không? Đấy, và nữa là muốn nhận được phần thưởng thì chúng ta cần phải comment rất là nhiệt tình. Ờ, để làm sao để cô nhớ được cái comment của chúng ta là à, để cô nhớ được cái cái nick của chúng ta đúng không cô phải nhớ được nick của chúng ta quỳnh trang cô có thấy em khum có thấy nhá nguyễn tài thanh tâm rồi phúc đào sách cô được recommend tốt lắm thế à recommend ở chỗ nào <laughs> phương thành ok em hóng được quyển sách này lắm luôn ok quang đại uh, quản quản thị phương em hóng cô live ngày 1 à với cả các bạn nhớ là còn um, ở trên cái uh, ở trên kênh youtube của cô nhé trên kênh youtube cá nhân của cô chính là để cô xem là ở đây là có ở trên cái kênh youtube cá nhân của cô là English with Hoàng Xuân này thì bình thường là cô cũng có live ở trên đó đấy bây giờ nó chưa hiện ra đâu <clears throat> nhá thì bình thường cô có live ở trên cái kênh youtube cá nhân của cô đấy, thì bạn các bạn nhớ nhớ subscribe nhớ chưa nhớ nhấn subscribe cái kênh youtube cá nhân của cô chính là English with Hoàng Xuân nhớ chưa đây nhớ nhấn subscribe cái kênh youtube của cô tên là English with Hoàng Xuân Đấy là cái kênh youtube của cô nhá Thì bình thường cô cũng có có live ở trên đó đấy Và cô có post video trên đấy đấy nhá Thì đây là cái kênh youtube của cô Nhớ nhấn subscribe nhá. Ok, đấy Rồi là ở um, <clears throat> fanpage cá nhân của cô nữa Thì bình thường cô cũng có đăng rất là nhiều tài liệu lên trên đấy Thì các bạn nhớ Các bạn nhớ follow like, nhớ nhấn like và follow thì chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều tài liệu và thêm nhiều clip nữa. Đặc biệt là cái phần bài đọc hiểu <clears throat> Đặc biệt là phần bài đọc hiểu và đọc lục lỗ ấy, thì cô sẽ quay rất nhiều video để cô post lên trên fanpage cá nhân của cô cũng như là trên kênh YouTube của cô. Thế thì bạn nào đang yếu thì các bạn có thể subscribe nhớ cho subscribe, nhớ là nhấn subscribe. <coughs> ok, rồi. Um, cô ơi, Facebook của em chỉ share được bạn chỉ share được bạn của bạn bè thôi. Sao không share công khai được? Cô cũng không biết làm sao à mình nhấn chế độ công khai ấy, em mình ờ, mình vào cái phần share xong mình cài đặt mình cài đặt chế độ công khai thì chắc là được đấy Hoàng Dương cô nhớ em khum cô không nhớ lắm Hoàng Dương ạ à. hôm nay chịu khó học vào thì sẽ nhớ nhá như Nguyễn <coughs> ok chúng ta sẽ học thôi nào câu đầu tiên nào <coughs> đợi cô cái nước này không phải của mình đúng không nước của ai hả của chị à đợi cô uống cốc nước là tự nhiên khản giọng quá <coughs> ok rồi như vậy các bạn nhớ nhá khi mà chúng ta làm đầy đủ các bước và chúng ta nhớ comment thật là nhiệt tình hăng hái học ngày hôm nay thì cái phần thưởng này hôm trước bạn lên lực bạn đã nhận được rồi đấy bạn ấy có inbox uh, cảm ơn cô thì hôm trước là cô định là cô chỉ tặng thôi sau đó thì các em sẽ phải trả tiền ship nhưng mà cô <laughs> cô quyết định cô trả luôn tiền ship cho chúng ta vừa tặng sách vừa trả tiền ship luôn Ok, câu số 1 nào. Các bạn bắt đầu comment nhá. Bắt đầu comment này. Hôm nay chúng ta sẽ có 30 câu cho nên chúng ta phải nhanh nhá. Nào, câu đầu tiên là She's always polite and considerate towards her employees. Câu này là gì? Cô ấy luôn luôn rất là lịch sự đúng không? Và considerate uh, với những cái người nhân viên của mình. Rồi, câu này, đáp án A, à, phương án A của chúng ta là suitable, phương án B là um, ignorant, uh, phương án C là caring và phương án D là confident. Rồi, nó bị lệch rồi cô ạ. Cái gì bị lệch cô? Nào, Hoàng Dương, cô bắt đầu nhớ tên rồi các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ nhớ um, nhớ là bạn nào ở trên ờ, đang xem ở trên YouTube của tuyển sinh 247 thì các bạn có thể vào cái phần fanpage của tuyển sinh 247 để cô mới đọc được comment của chúng ta nhé. Thì lúc đấy chúng ta mới có cơ hội nhận được cái phần thưởng là cái cuốn sách giải mã của cô. Đấy, cái phần này cô tặng free hoàn toàn luôn và thậm chí cô trả tiền ship cho chúng ta luôn, ờ, đến tay chúng ta luôn đấy. Đấy, chúng ta chỉ cần vào uh, vào cái um, Facebook cá nhân của cô Hoàng Xuân để chúng ta uh, uh, cho cô cái tên này, địa chỉ này, số điện thoại thế là xong, thế là chúng ta sẽ nhận được trong uh, một vài ngày tới. Nào, <clears throat> câu này chúng ta chọn cái gì đây? Các bạn đã bắt đầu comment nhé. Uh, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Vân Anh, Nguyệt này, Hoàng Hải này, Gia Hân, Hoàng Dương, Triệu Thanh Lịch, Triệu Thanh Lịch cô rất là nhớ rồi đấy. Cái tên cái tên nick của bạn ấy rất là kiểu uh, rất là dễ nhớ. Nào thì ở đây chúng ta có từ, từ considerate, theo các em thì nó sẽ đồng nghĩa với cả từ gì nào? Ok, như Nguyễn này bằng với cả từ caring đúng không? Đúng rồi. Nó ngoài ra nó còn đồng nghĩa với cả một từ gì nữa các bạn nhỉ? Ngoài ra nó còn đồng nghĩa với cả từ gì nữa chúng ta có biết không? Hôm nay cô, cô sẽ viết phấn ờ, trắng đi cho nó trôi. Ok, câu này đáp án C là đúng rồi. Đấy, câu câu này C là đúng rồi. Tuấn Anh này, Nguyễn Tài Thanh Tâm này, Quỳnh Trang Nè này, Ok, nó có nghĩa là kiểu chu đáo đúng không? Chu đáo, quan tâm người khác. Thì ở đây chúng ta có từ considerate nhé. Từ này nhớ đọc là considerate. Đừng có đọc là considerate nhớ sao? Bởi vì là cái tính từ này là tính từ á, thì cái đuôi ate ấy, nó sẽ đọc là rut, rut, considerate. Đấy, thì nó sẽ bằng với cả caring. Đấy, và nó bằng bằng với cả một từ nữa, thoughtful. Đấy, các bạn có thể ghi vào cho cô nhé. Này, đấy, considerate bằng với cả caring, bằng với cả thoughtful đều có nghĩa là chu đáo, quan tâm thế còn suitable có nghĩa là phù hợp đúng không? À, tóm lại có ba cái từ này. Đấy, đi thi chúng ta chú ý cho cô nhé. Considerate, caring, thoughtful. Ok. Rồi câu số 2 nào. Câu số 2. Đợi tí để cô ờ, ấy lại cái rẻ này. Câu số 2 nào chúng ta có từ mischievous. Đấy, cái từ này nằm trong unit 1 đúng không? Của sách giáo khoa uh, ờ, 12 cũ. Nếu như bạn nào đang học sách mới thì thì chú ý là nó nằm ở trong sách cũ các bạn nhé. Ok, rồi chúng ta tranh thủ học từ luôn đi nhá. Ở đây là chúng ta đang vừa ôn thi học kỳ, vừa ôn thi tốt nghiệp luôn đấy. Đấy. Rồi, nào, Huỳnh Ngọc Dân, em cứ đọc là red à? À, consider, bình thường chúng ta hay đọc sai là considerate, âm A á, nhưng mà nhớ ở đây phải là considerate, âm ơ ấy, nhớ ra ơ ngắn ấy. Rồi, Uh, ở đây chúng ta có từ gì đây? Mischievous. Nhớ là từ này chúng ta sẽ nhấn vào âm đầu tiên các bạn nhé. Cái từ này các bạn rất hay đọc sai trọng âm là mischievous. Tức là mình hay đọc sai cái trọng âm của nó thành âm thứ hai. Nhưng mà nhớ là từ này á, cái trọng âm của nó sẽ phải rơi vào âm đầu tiên cho cô nhé. Mischievous. Mischievous. Okay. The boys are quite mischievous and enjoy playing tricks sometimes. Cái cậu bé này rất là cái gì đó và rất là thích kiểu Ờ, chơi khăm người khác thích trêu đùa người khác kiểu như vậy ở đây chúng ta có cái từ um, enjoy playing tricks sometimes thế cái từ này nó sẽ bằng với cả từ gì đây nhỉ nào chúng ta comment thật nhanh nào uh, thùy trang hoàng dương cô bắt đầu nhớ hoàng dương rồi kinh nguyễn cũng cũng khá là nhớ đấy um, đặng tùng chi ok cố gắng lên nhá ôi mong nhận được sách ghê <laughs> nguyệt nào trinh trinh hà ở đây rất nhiều bạn mong nhận được sách đây này free luôn các bạn hiểu chưa cái quyển sách này dị à, trị giá của nó là bao nhiêu đây nếu mà theo giá bìa là 199 nghìn Đấy, nhưng mà thông thường cô uh, khi mà ngày xưa cô bán thì uh, cô chỉ bán khoảng tầm 120 25 nghìn đấy thôi. Đấy, bây giờ cô tặng chúng ta free luôn. Nào Vĩnh Yên, Nguyễn Tài, Thanh Tâm nào, Chion em à, ờ, đang gác cổng quân khu nghe cô phát xem liền thế à lại còn đang gác cổng quân khu à tức là em là bộ đội ở thanh tiến Ok, câu số 2 các bạn chọn Emily, Emily Nguyễn này. Emily Nguyễn chính là bạn mà hôm trước có phải là giành được cái phần thưởng của cô là khóa học không? Này mạng không độ lắc quá. <laughs> Tim rơi ra ngoài, cô vẫn nhìn thấy đấy, cô vẫn đọc được comment đấy. Ờ, Hoàng Dương hay comment trên bài live trên page của cô à? Ok, Nguyệt. Rồi, mong là cô tặng sách. Nào, câu này chúng ta đều chọn đáp án là A đúng không? Đúng rồi, câu này chúng ta có uh, cái đáp án của nó chính là phương án A nhá. Mischievous bằng với cả naughty, thấy chưa? Naughty đều có nghĩa là như kiểu là nghịch ngợm ấy, tinh nghịch đúng không? Nghịch ngợm tinh nghịch hoặc là danh mãnh kiểu đấy nhá. Thế còn well behaved thì nó lại là trái ngược rồi. Đấy, chúng ta có từ behave có nghĩa là cư xử và well là, là kiểu đúng đắn hoặc là tốt ấy. Thì well behaved ở đây có thể hiểu là cư xử đúng đắn, đúng mực nhá, gọi là well behaved, cư xử đúng đắn, đúng mực. Thế còn responsible có nghĩa là có trách nhiệm và creative, creative có nghĩa là uh, sáng tạo đúng không? Rồi, xong. Như vậy hôm nay chúng ta đã ôn được hai câu rồi. Chúng ta nhớ là có 30 câu đấy nhá. Nào, câu số 3 nào. Câu số 3, đợi câu xóa bảng đã câu số 3 nó giống như cái câu ở trong đề thi nó cái cái cái câu hỏi này ấy, cái cái cái cái từ được hỏi nó giống như ở trong cái đề thi thật của năm ờ, năm kia nếu như cô nhớ không nhầm thì nó là năm kia Trinh Ha Trinh Hai Trinh Hà gì đấy đây à, mèo của em cũng đang xem cô đấy ạ à. <laughs> mèo cũng đang xem á Vinh đang học bài bạn Vinh đang học bài này cũng có cái nick khá là quen thuộc ấy nào um, hình như hôm nào cô tặng sách là nhiều người xem hơn à <laughs> <laughs> có vẻ như các bạn thích sách hơn là thích khóa học hay sao <laughs> Kiên Nguyễn này, Quỳnh Trang, các bạn chọn A đúng không? Typically, ở đây chúng ta có từ typically uh, Tickets for, for, uh, for such events là cái vé cho những cái sự kiện như vậy Ở đây chúng ta có từ such, chúng ta sẽ dịch là như vậy nhé Vé cho những sự kiện như vậy will be typically cheap Đấy, unless you want seats in the VIP areas. Vé cho những sự kiện như vậy thì cái gì đó rẻ, trừ khi bạn muốn ghế ở khu vực VIP, tức là khu vực mà dành cho khách VIP đấy đúng không? Câu số 3 nào. Đặng Tùng Chi, uh, rồi Ngọc Linh, Nguyễn Thu Tuyết, Nguyệt, Gia Hân, Mỹ Linh. Ok, các bạn đều chọn là A đúng không? Hoàng Quân này, Phan Minh Triệu. Phan Minh Triệu có vẻ như là mới đúng không? uh, Quỳnh Trang khóa em mua rồi thì bây giờ tặng sách là là hợp rồi đấy đúng không? <laughs> Rồi, câu này các bạn chọn uh, các bạn chọn A là đúng rồi, generally đúng không? <clears throat> từ này mình có thể đọc là uh, từ này mình có thể đọc là generally nhá hoặc là mình đọc thành hai, mình đọc là generally thôi. Đấy, generally là đọc thành ba âm tiết thôi. Thế còn bạn nào thích thì có thể đọc thành bốn âm tiết là generally. Thế cô thì cô chỉ đọc thành ba âm thôi là generally, generally. Đấy thì nó bằng với cả typically, bằng với cả từ uh, normally nữa đấy, thường là đấy, thường là à, hoặc là có thể bằng với cả usually đúng không đều có nghĩa là thường là đấy, như vậy chúng ta có typically bằng generally bằng normally bằng với cả usually thường là nó sẽ rẻ hơn Đấy, thường là nó sẽ rẻ trừ khi mà bạn muốn ghế ở cái khu vực VIP Thế còn từ rarely, từ này có nghĩa là hiếm khi đúng không? Carefully là một cách cẩn thận và directly là một cách trực tiếp Ok, xong, tiếp theo à, Ngọc Linh có nhớ nhá Đinh Thị Huyền Trang, hóng sách của cô. Rồi, câu số 4 nào. Mấy cái câu đầu tiên thì nó liên quan rất nhiều đến unit 1, những cái từ vựng ở trong unit 1 ấy. À, Nguyễn Chi mong cô nói tên. Em hay phát âm sai. Ok. Cái việc phát âm sai nói rất là chuyện rất là bình thường, bởi vì nếu mà bởi vì là mình muốn phát âm đúng á, thì mình phải à, mình phải học và mình phải luyện rất là nhiều. Nguyễn Thị Thảo Nguyên chắc không thấy rồi có thấy nhá Nguyễn Tài Thanh Tâm, Trinh Hà Vậy lỡ nó vào trọng âm thì nhấn như nào? Nhỡ nó vào trọng âm nhấn à? Em đang hỏi cái câu nào không biết nữa Vân Anh Ok, câu này chúng ta chọn gì nào? Now, we should, we should not be producing compliant students who do not dare to criticize Chúng ta không nên Producing ở đây đừng có dịch là sản xuất nhé. Ở đây bởi vì đằng sau nó là danh từ students, chúng ta không nên đào tạo ra những cái sinh viên hoặc là những cái học sinh mà uh, compliant, những người mà không dám lên tiếng chỉ trích. Đấy, những người không dám lên tiếng chỉ trích thì đấy là những cái sinh viên như thế nào? Chúng ta có từ compliant. Nào, cái từ này thì nó sẽ đồng nghĩa với cả từ gì trong bốn phương án này? Phương án A chúng ta có từ disobedient, phương án B important, phương án C obedient, obedient và phương án D là different. Nào câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Đặng Thu Hồng nào. Em mong cô gọi tên quá. À, Thư Trần rồi Vân Anh 4C cô <laughs> cô có thấy nhá. Lê Trinh Vĩnh Yên 4C nhưng Nguyễn 4A. Ok, câu này đáp án là gì đây? Compliant. Còn như bạn chọn A thì ở đây nhớ là mình phải tìm từ đồng nghĩa nhé, từ đồng nghĩa. Đấy, từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa các bạn nhé. Ok, Vĩnh Yên thì đúng rồi. Các bạn nhìn bạn Vĩnh Yên ý, Vân Anh đúng này. Đấy, Trà My đúng này. Trà My đúng, tức là những bạn nào chọn C thì đúng. Thiện Nhân đúng, Tạ Thị Giang đúng. Thực ra bạn Tạ Thị Giang là cùng họ với cô đấy. Tạ Thị Giang cùng họ với cô đấy. Các bạn không biết được ra thực ra không phải họ cô là Hoàng đâu. Thực ra không phải họ cô là Hoàng đâu. Phương Vũ, ok, 4. Câu này 4C các bạn nhé. <clears throat> Cô ơi, hôm nào cô like bài trọng âm buổi trưa được không? Lại vẫn nhớ ngày xưa cô hay like bài trọng âm phát âm buổi trưa đúng không? Nhưng mà buổi trưa các bạn bảo là không học được, các bạn buồn ngủ. Các bạn buồn ngủ. Nào cô bố này, các bạn bạn nào chọn C là đúng rồi nhá. Ở đây chúng ta có từ compliant sẽ bằng với cả obedient nhá, obedient. Obedient, trọng âm thứ hai chứ obedient. Cái cái chữ e ở đây mình sẽ đọc nó thành âm y dài đó, obedient. Thế còn cái này là compliant đều có nghĩa là như kiểu là uh, chỉ ờ, gọi là ngoan ngoãn uh, biết nghe lời kiểu như thế ngoan ngoãn biết nghe lời biết tuân theo um, biết tuân thủ cái kiểu tóm lại là ngoan ngoãn dễ bảo biết nghe lời đấy hai cái từ này nó có nghĩa là như vậy nhé compliant obedient ngoan ngoãn dễ bảo biết nghe lời đấy thế còn trái nghĩa với nó chúng ta có từ disobedient đúng không thế còn important là quan trọng different có nghĩa là khác biệt ok rồi tiếp theo câu số 5 nào câu số 5 repair từ này thì khá là dễ đây đúng không We need to get the roof repaired. Câu này có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải thuê người về sửa cái sửa cái mái nhà, đúng không? Thì cái từ repaired nó sẽ bằng với cả cái từ gì trong bốn từ này? Phương án A chúng ta có từ worked, phương án B mended, phương án C taken và phương án D là built. Câu này đáp án sẽ là gì các bạn nhỉ? Yêu chắc họ hàng xa xôi đấy cô <laughs> Tạo uh, Quỳnh Trang, Tạo Quỳnh Trang à Cũng cùng họ với cô rồi Là Lê Thị Thị Dung Đắp chăn ngồi học, Vinh đang học bài được đắp chăn ngồi học ở sướng thế. Nào câu số 5 chúng ta chọn gì đây? Ngọc Hiếu, Hoàng Dương, Trinh Ha. Cô bắt đầu nhớ tên của Hoàng Dương, Trinh Ha rồi nhá. Vinh đang học bài cũng nhớ, Văn Anh cũng nhớ rồi nhá. Nguyễn Tài, Thanh Tâm cũng nhớ nhá, Quỳnh Trang rồi. Cao Việt Nghiêm, Cao Việt Nghiêm hôm nay hôm nay vào học ở em. Lâu lắm mới mới gặp Cao Cao Việt Nghiêm. <clears throat> cô dạy là học, ok Thúy Trang. Câu số 5 này các bạn comment cho cô em comment quá trời cô không thấy hu hu phương thành có thấy phương thành còn nhớ cả cả nick rồi đấy nhá như vậy chúng ta có từ repair bằng với cả mend đúng không và bằng với cả một từ nữa đấy, chúng ta có bộ ba này ba từ này repair bằng với cả mend đấy, bằng với cả một từ nữa là từ gì fix đúng không có nghĩa là sửa chữa đấy ba từ này chúng ta chú ý nhá sửa chữa rồi Chúng ta nhớ cái cấu trúc này nhá, get something cộng với cả phân từ hai có nghĩa là trong trường hợp này mình có thể dịch là gọi người đến sửa gọi người đến sửa cái mái nhà ấy tức là mình mình sử dụng cấu trúc đấy khi mà mình sử dụng một cái dịch vụ nào đấy mà mình không tự làm cái điều đó ờ, mà mình thuê người hoặc là mình sử dụng một cái dịch vụ nào đấy họ làm thay cái việc đấy cho mình tiếp theo câu 6 nào jeans are not appropriate for a formal party jeans thì không cái gì đó cho một cái bữa tiệc trang trọng ở đây chúng ta có từ appropriate. Nào cái từ này sẽ bằng nghĩa với từ gì? Phương án A chúng ta có từ unsuitable, phương án B quick, phương án C hardworking và phương án D suitable. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì nào? Lê Quang Trung, đúng rồi, em lặn em lặn lâu quá chắc cô quên, đúng là quên thật đấy. Quang Đại, ok rồi, Trà My, Nguyễn Chi, bắt đầu nhớ tên rồi nhá, Nguyễn Chi, Trà My, Quang Đại, Đặng Tùng Chi rồi Đặng Tùng Chi thì cô uh, có vẻ giống nick, giống tên của cái chị MC chương trình Olympia có phải không nhỉ? Em mới từ YouTube qua, Dương Thị Thùy Dung <laughs> có vẻ muốn nhận được quà mới từ YouTube qua đúng không? Ok, Nguyễn Thu Tuyết Con thích học bên Pesco để không bị bơ <laughs> Nhưng mà nhưng mà không phải lúc nào cũng học ở trên page đúng không? Thỉnh thoảng mình phải học ở trên page của tuyển sinh nữa chứ Để cho các bạn khác cùng học nữa đúng không? Thay get bằng have được không? Cái câu vừa rồi hả? Để cô xem nào OK, we need to have được the roof repaired. Được nhá. <clears throat> ok, Quỳnh Trang, các bạn chọn D đúng không? Câu này các bạn chọn D. Đúng rồi, câu này D là đúng. Ở đây chúng ta có từ appropriate, appropriate Nhớ, Từ này đọc là ờ này, pro này, pre này, ert nhớ ra không đọc là appropriate, không đọc như vậy nhé. Cái này á, mình sẽ đọc là âm ert đấy, tức là mình sẽ đọc thành âm ơ ngắn nhá. Appropriate. Thì cái từ đấy sẽ bằng với cả từ suitable, nó có nghĩa là phù hợp. Đấy, câu này có nghĩa là jeans thì không phù hợp cho một bữa tiệc trang trọng. Đấy. À, thế còn unsuitable là từ trái nghĩa có nghĩa là không phù hợp, quick là nhanh và hardworking có nghĩa là chăm chỉ đúng không? Ok, rồi tiếp theo câu số 7 nào. Hôm nay chúng ta có 30 câu đấy cho nên là là cũng sẽ dạy nhanh một tí. Nào, câu số 7 nào. The country's oil reserves are rapidly de declining. Cô dạy dễ hiểu, em em lớp 6 vẫn hiểu. Nguyễn Chi lớp 6 á. <laughs> <laughs> lớp 6 thật không hả Nguyễn Chi <laughs> lớp 6 à Nguyễn Chi ơi lớp 6 thật à đấy các em thấy không lớp 6 chăm học thế trời ơi lớp 6 Thư Trần em comment quá trời mà cô không nhớ Thật sự là cũng không nhớ lắm Nào, cái câu này cô sẽ dịch qua một chút này chữ lượng dầu nhé Ở đây chúng ta có từ oil reserves Có nghĩa là chữ lượng dầu của cái quốc gia này thì đang rapidly declining Decline đây có nghĩa là giảm sút Đấy, và rapidly thì nghĩa là gì? Nào, bây giờ chúng ta sẽ phải chọn đi Nó bằng với cả cái từ gì trong những từ này Quickly này, rarely này, regularly và politely Nó sẽ bằng với cả từ gì đây? Đinh Ngọc Bảo Hân, ok hôm nay Đinh Ngọc Bảo Hân còn còn cẩn thận vào hỏi cô là là hôm nay cô live ở trên page nào vân vân, rất cẩn thận luôn ý. Chắc mỗi mình lớp 6. Rồi Nguyễn Chi lớp 6 thật á, thì chăm chỉ thế. Lớp 6 đã bắt đầu theo chân cô rồi đấy đúng không? Ok, Ngọc Hiếu này, rồi Ngọc Hiếu Câu này Kiệt này, 7A uy tín ạ à. <laughs> Đúng rồi, câu này chọn A là đúng nhá Thúy hương Vân Anh, Ngọc Hiếu Ok, câu này bạn nào chọn A là đúng rồi Quickly, một cách nhanh chóng đúng không? Như vậy chúng ta có từ rapidly bằng với cả từ quickly, một cách nhanh chóng. Đấy, thế còn rarely là hiếm khi, uh, regularly có nghĩa là một cách đều đặn thường xuyên và politely là một cách lịch sự. Ok, rồi tiếp theo câu số 7, à câu số 8. Um, ờ, câu số 8 là this deadline. uh, deadline có nghĩa là cái thời hạn chót. This deadline will be extended. Đấy, cái thời hạn, đúng không? Cái thời hạn cho một cái việc gì đấy thì nó sẽ được gia hạn ở đây chúng ta có động từ extend, bình thường extend nó có nghĩa là kéo dài Nhưng trong trường hợp này thì mình sẽ dịch là nó sẽ được gia hạn Only in, đấy, exceptional circumstances Chỉ trong những trường hợp như thế nào đấy Thì ở đây chúng ta có từ exceptional Nào thì các bạn sẽ phải cho cô, các bạn lấy bốn cái phương án này Các bạn lắp vào cái từ exceptional để xem nó sẽ gần nghĩa nhất với từ gì Nào, Đinh Ngọc Bảo Hân à, Bây giờ cô đang ở câu số 8 rồi lớp 12 bị nhột <laughs> Đấy các thấy lớp 6 các bạn ấy đã đã đã học rồi Thậm chí rất nhiều bạn ở đây có thể là lớp 10, lớp 11 đấy Chứ không phải là tất cả đều là lớp 12 đâu Kinh Nguyễn 8B, Vinh đã học bài 8B uh, <clears throat> Ok, các bạn chọn B Lê Thị Thủy Dung 8C 8C là sai rồi nhá Đấy, các bạn nào chọn B thì sẽ đúng này Triệu Thanh Lịch, Đinh Thị Huyền Trang, Nguyễn Linh Chi Rồi Vân Anh 8B, 6 Tông đang ở câu 8 mà ờ, sáu tâm comment nhầm mà Hoàng Dương 8C. Câu này bạn nào chọn C là sai nhá. À, từ này đáp án của chúng à, cái câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án B special nhá, special. Đó exceptional. À, exceptional thì có nghĩa là ngoại lệ hoặc có nghĩa là đặc biệt. Đấy, trong các trường hợp ngoại lệ hoặc là ở đây mình có thể nói là trong các trường hợp đặc biệt đúng không? Đấy thì exceptional sẽ bằng với cả từ special, ok? Thế còn compulsory, compulsory nên là trái nghĩa với cả từ này. Compulsory có nghĩa là bắt buộc. Nào bạn nào có thể liệt kê cho cô xem cái từ compulsory thì nó sẽ bằng với cả những từ gì? Những từ gì trong tiếng Anh cũng có nghĩa là bắt buộc nào? Nào, bây giờ chúng ta sẽ liệt kê thêm nhé, chúng ta học thêm nhé. Compulsory, Đấy, có nghĩa là bắt buộc thì nó sẽ bằng với cả từ gì nào? Các bạn comment cho cô xem chúng ta sẽ học thêm từ đồng nghĩa với nó. <clears throat> Thôi hôm nay mặc cái bộ này trông béo thế không biết được Phạm Quỳnh <laughs> Diệp Comment liên tục thế này Mạng độ hay sao mà cô nhìn thấy comment liên tục luôn ấy Nào câu này chúng ta có compulsory Thì nó sẽ bằng với cả gì đây Thứ nhất là từ gì nhỉ uh, Mandatory đúng không Đấy, bắt buộc này Hoặc có thể bằng với cả required Đúng không? Đấy, hoặc có thể bằng với cả từ gì? uh, đấy hoặc có thể bằng với cả từ này đó obligatory được chưa có nghĩa là là là bắt buộc đấy. hoặc đôi khi nó có thể bằng với cả từ necessary con 12k9 biết thu tiết điêu con quên em rồi Mimi không nhớ lắm chỉ nhớ có bạn tên là Trà Mi thôi đúng rồi có thể bằng với cả obliged obliged thì ờ, thì ở đây nói chung mình dùng cái tính từ này thì nó sẽ ờ, nó sẽ Uh, cái, còn apply thì nó lại dùng dưới dạng như kiểu động từ đúng không? Đấy. Bắt buộc nhá. Thế còn optional nó là trái nghĩa. Những cái từ này là bắt buộc thì optional có nghĩa là tùy tùy chọn hoặc là có thể tự ý lựa chọn, đấy gọi là optional. Rồi thế còn major có nghĩa là chủ ờ, có nghĩa là gì nhỉ uh, trọng đại này hoặc là lớn từ này có nghĩa là lớn hoặc là trọng đại major thực ra từ major vừa có thể là tính từ vừa có thể là danh từ vừa có thể là động từ khi mà chúng ta học tiếng anh thì chúng ta phải quen với cả một cái khái niệm là một từ đa nghĩa một từ có thể có rất nhiều nghĩa Rồi, tiếp theo câu số 9, the new road cái con đường mới has just been built to connect. Câu này là cái câu trong đề thi thật đấy. Câu này là câu trong đề thi thật đây. Mong cô nhớ em qua buổi học này. Thư Trần bắt đầu nhớ rồi, yên tâm. Nào, uh, câu này là câu trong đề thi thật nhá. The new road has just been has just been built to connect my hometown with the city center. Cái con đường mới thì vừa mới được xây dựng để connect thì cái từ này rất là quen thuộc rồi đúng không? Rất là quen thuộc rồi. Đấy, để có thể kết nối cái vùng quê của tôi với cả trung tâm thành phố. Nào chúng ta có phương án A, transport, phương án B, locate, phương án C, link và phương án D, move. Đấy, câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì? Cái này có gì đấy, có trong đề thi chuyên vào 10 không? Cái này là đều là đều là kiến thức của lớp 12 các em nhé, còn còn có thể thì thi chuyên vào lớp 10 thì đôi khi đề của nó cũng rất là khó. Với cả tiếng Anh thì nhiều khi nó cũng không có um, đôi khi nó cũng không phân biệt lớp lắm đâu nó phân biệt theo trình độ nhiều hơn cho nên thì đã, đã bắt đầu thi chuyên vào lớp 10 chắc là đề sẽ khó thì có thể những cái những cái kiến thức này mình vẫn có thể dùng để ôn tập được em nhé Ơ, tự nhiên không đọc được comment là thế nào? Cô nhớ tên em chưa? Quản Thị Phương <laughs> Chưa nhớ Nào, câu này chúng ta chọn gì nào? uh, ờ, 9C giống câu trong đề kiểm tra mới đây của em đấy. Câu này trong đề thi thật đấy. Câu này trong đề thi thật đấy Thư Trần ạ. Trong đề thi thật đấy. Ok, câu này chúng ta sẽ uh, câu này đáp án của chúng ta C là đúng rồi. Đấy, Phương Thành này, Thúy Trang, Hoàng Dương, Huỳnh Thúy Lan, 9C là đúng rồi. Nhá, <laughs> em trang Google dịch không kịp em không biết. Không sao cả. Đấy, mình biết thì mình mình biết thì mình trả lời còn mình không biết thì thì mình cứ co, thì mình cứ nghe thôi đúng không? mình học Đấy, connect bằng với cả link nhớ chưa? Từ này đừng đọc là connect nhớ chưa? Các bạn rất là đọc sai từ này là connect. Các bạn nhớ cho cô là phải đọc là connect, connect nhớ chưa? Connect. Ok, rồi. À, thì nó bằng với cả từ link đúng không? Là kết nối. Kết nối. Thế còn transport từ này có nghĩa là vận chuyển này. Thế còn locate uh, định vị này, định vị tức là xác định vị trí của cái gì đấy. Thế còn move có nghĩa là di chuyển. Tiếp theo này, câu số 10. Chết rồi, tự nhiên là ít ít đi này, các bạn đi đâu hết rồi? Các bạn đi đâu hết rồi? Các bạn có muốn nhận được sách không? <laughs> thi đại học chắc khó hơn. Đây là đề thi đại học đấy, Mấy cái này là đề thi đại học đấy, Cái câu vừa rồi chính là câu trong đề thi đại học đấy. Nói chung thi đại học ý, nó bây giờ ờ, cái đề thi nó khá là căn bản rồi. Nó kiểm tra rất nhiều các kiến thức trong sách giáo khoa rồi cho nên chúng ta cứ học chắc À, chúng ta việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta học chắc kiến thức sách giáo khoa đã sau đó thì chúng ta hãy nâng cao bộ chúng ta hãy nâng cao sau nhé vào đây nhiều bạn pro thật đấy thế chúng ta phải học ở trên mạng thì chúng ta biết được là ở ờ, ừ, tình hình các bạn như thế nào đúng không mình như thế nào để mình đối chiếu mình so sánh đấy <clears throat> nào team ôi vinh đào <laughs> bài chưa thi giữa kỳ à đúng hết 9 câu rồi rồi rất giỏi đấy, bạn quang đại đúng hết 9 câu rồi này lúc nãy ở page con có nói cô để ý con nguyễn thu tuyết có phải lúc nào cũng nhìn thấy comment đâu đúng không cô ơi bị ẩn comment vân anh này hoàng dương 9b À, bây giờ chúng ta đến câu số 10 nào. Câu này cũng là câu trong đề thi thật. Rất nhiều những câu mà trở về sau này là bắt đầu từ câu số 9 trở đi là rất nhiều câu trong đề thi thật đấy các em nhé. Now, much to their disappointment, their startup project fell through, though it had been carefully planned. Cái từ này, cái từ cái cái này là một cái cụm động từ ở trong tiếng Anh. Đấy, kể cả bạn không biết nghĩa thì các bạn hãy cố gắng các bạn đọc hiểu. Đấy, sau đó chúng ta hãy suy đoán nghĩa. Thì ở đây nó có một cái dấu hiệu như biết là từ dâu đúng không? Cái dâu ở đây là mặc dù này Mặc dù nó đã được chuẩn bị rất kỹ càng Đấy, nhưng mà nó sẽ phải xảy ra một cái vấn đề gì đấy không hay ở đây thì cái từ fail through ở đây nó ám chỉ một cái ý là không hay một cái điều gì đấy không hay xảy ra thì chúng ta xem cái điều không hay đấy là điều gì trong bốn cái từ này đúng không đấy nói chung là đề thi đại học đây đây là một cái câu trong đề thi đại học đấy, kể cả cái từ này mình không biết nhưng mình hãy cố gắng mình suy đoán nghĩa của từ trong ngữ cảnh chúng ta nhớ chưa chúng ta dựa vào cái cấu trúc dâu này thì nó thường thể hiện một cái gọi là mặc dù nhưng mà đúng không mặc dù là chuẩn bị rất kỹ càng nhưng mà sẽ có một cái điều gì đấy nó không hay xảy ra đấy mình suy đoán như vậy uh, mạng lác dần dần rồi à học chắc kiến thức sách giáo khoa được tầm 8 điểm không được Ờ, đề thi để đạt được điểm 8 là không khó đâu các em nhé. Nếu mà để đạt 9 trở lên thì mới gọi là <clears throat> thì nó sẽ cần phải đầu tư thêm một chút nữa. Nhưng mà với nó còn tùy vào đề thi mỗi năm, nó còn tùy vào đề thi mỗi năm cho nên cũng khó nói lắm. Âu tự, tự nhiên lại bây giờ ít ít bạn xem hơn thế này. Nào câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án B. Đúng rồi, Nguyễn Chi này, Cao Việt Nghiêm, Nguyễn Tài, Thanh Tâm, câu này là fail đúng không là thất bại đấy thường là người ta đã thống kê rồi là những cái startup ấy những cái những cái dự án khởi nghiệp ấy thì thì phần lớn rất là cái cái con số mà thành công là rất là ít đấy, còn phần lớn là là sẽ bị fail người ta đã thống kê được là như thế rồi thế còn expand ở đây chúng ta cái động từ expand nó có nghĩa là mở rộng phát triển đấy còn move thì chúng ta biết rồi có nghĩa là di chuyển đúng không thế còn succeed có nghĩa là thành công đó tiếp theo này câu số 11 đi Hồng Nhung mong hôm nay nhận được sách của cô Nhưng mà cho em học kèm cô Xuân <laughs> Lucky Lucky Triệu Thanh Lịch Rồi, nào chúng ta tiếp tục câu số 11 nào Trà My 10B Ok Em kém anh nên hơi lo Đúng rồi, mình kèm cái gì thì mình phải chú trọng mình học cho nó thật tốt. Lớp 9 học ngu quá. Đấy các bạn thấy không? Có cả lớp 9 đang học cùng với các chúng ta đấy. Chứ không phải ở đây đều là lớp 12 hết đâu. Còn rất nhiều lớp 6, lớp 9, lớp 10, lớp 11. Các bạn thấy là các em ấy chăm chỉ không? Chúng ta càng ờ, chúng ta càng ờ, càng càng học sớm bao nhiêu thì sẽ càng tốt bấy nhiêu, riêng tiếng Anh. Càng học sớm bao nhiêu càng tốt ờ, bấy nhiêu. Cô thấy hết tên em rồi, Đinh Thị Huyền Trang, rồi Kiên Nguyễn, Trinh Ha. Nào câu này, câu 11 nè Các bạn chọn A đúng không? Crucial. Cái từ crucial đây có nghĩa là như kiểu mang tính quyết định then chốt cốt yếu ấy. Từ này có nghĩa là cốt yếu này. Đấy, hoặc là rất là kiểu mang cái tính quyết định rất là quan trọng. Đấy, cho nên câu này đáp án A là đúng rồi. Ở đây chúng ta có từ crucial thì bằng với cả cái phương án A này. Chắc mấy bạn không có chăn đắp nên bị lạnh cả <laughs> rồi. Bạn Vinh đang học bài là bạn ý bạn ý um, bạn ấy đang vừa học vừa đắp chăn đấy. Thư Trần, em luôn mong nhận được cuốn sách của cô. Ok. Hy vọng hôm nay một bạn may mắn nào đấy sẽ nhận được nhé. Thu Tuyết 11A, Trà My, Đinh Thị Yến Trang, Vĩnh Yên. Rồi, cô phải đọc tên các bạn lên chứ các bạn lại bảo là cô không đọc tên. Dỗi. Nào, winning this contract là giành được cái hợp đồng này is absolutely crucial to our long-term success. Giành được hợp đồng này thì đặc, thì thì uh, hoàn toàn là kiểu mang yếu tố gọi là quyết định đấy đối với cái sự thành công trong dài hạn của chúng ta thì ở đây chúng ta có từ crucial nó sẽ gần nghĩa với cả từ important đúng không? Thế còn supportive có nghĩa là ủng hộ này, close là gần này và secure. Từ này có thể hiểu là an toàn, Đấy, an toàn hoặc là được bảo vệ, secure. Rồi, xong nhá. Tiếp theo câu số 12. Câu này cũng là một câu trong đề thi thật đây. Rất nhiều câu. Thực ra rất nhiều câu mà ở đề thi của các trường ấy, ví dụ trường của các trường của các em chẳng hạn đề thi ờ, học kỳ hoặc là đề thi một tiết chẳng hạn ờ, thì cũng được lấy được lấy từ các cái đề thi thật rất là nhiều cho nên là chúng ta hãy chúng ta hãy chịu khó chúng ta làm những cái đề thi chúng ta hãy chịu khó làm nhiều đề đặc biệt là những cái đề thi thật ấy thì các thầy cô rất là hay lấy trong các đề thi thật ra nhé cô dạy cuốn học sinh <laughs> mọi lứa tuổi trinh ha đang mật quần đùi áo cộc tay à rồi hôm nay phần quá sách có bao nhiêu quyển hôm nay một một bạn một bạn duy nhất sẽ được thôi một bạn duy nhất bởi vì là cô sẽ like thường xuyên đúng không cho nên không thể nào một lúc tặng nhiều bạn được thì hết cả sách mất Ok, Đặng Tùng Chi, 12C, Mimi, Thiện Nhân, Nguyễn Linh Chi, uh, Nguyễn Thu Tuyết Ok, có thể dễ đúng không? My sister lives in Alaska Chị gái của tôi sống ở Alaska cho nên tôi chỉ Ở đây chúng ta có từ only, đó là cái kim chỉ nam cho chúng ta Tôi chỉ gặp cô ấy Đấy, once in a blue moon gọi là trăng xanh chúng ta nhớ chúng ta có mấy khi chúng ta nhìn thấy trăng xanh không <laughs> đúng không thế cho nên là đấy là cái điều mà rất là hiếm đấy cho nên là đồng nghĩa ở đây sẽ là phương án C đúng rồi em hay bị sai bài cụm từ rồi câu này thực ra không khó nhá, chúng ta cố gắng chúng ta học cách đoán nghĩa của đoán nghĩa của cái cụm từ trong ngữ cảnh thì cái câu cái cái cái này là once in a blue moon nó là một cái thành ngữ ở trong tiếng Anh chúng ta hãy cố gắng học cách đoán nghĩa của nó trong ngữ cảnh đi cố gắng luyện được cái kỹ năng như vậy nhé Đấy, once in a blue moon trong trường hợp này có nghĩa là hiếm khi đúng không? Thế còn frequently có nghĩa là thường xuyên này. Từ này invariably từ này có nghĩa là lúc nào cũng hoặc là luôn luôn nó có thể bằng với cả từ always. Đấy, thế còn usually có nghĩa là thường đúng không? Đấy. Khi nào cô like tiếp tuần sau nhá. Tuần sau. Ngày mai là thứ bảy thì cô có việc rồi. Ngày mai đáng nhẽ là cô định like cho lớp 11 Đấy, nhưng mà ngày mai lại cô lại có việc bất mà cô có việc bận rồi cho nên là không live được. Hẹn gặp lại chúng ta vào tuần sau. Nào, câu 13 cũng là một câu trong đề thi thật đấy. Câu này mình chỉ cần đọc mình mình cố gắng mình dựa vào cái kiến thức của mình ấy. À, sau đó thì mình đọc, mình cố gắng dựa vào cái kiến thức nền của mình để mình suy đoán nghĩa của cái từ cut on ở đây. Đấy nếu như trong trường hợp mình không biết nghĩa đúng không thì mình sẽ phải dựa vào cái kiến thức nền của mình dựa vào cái vốn từ vựng của mình để mình suy đoán nghĩa của từ được chưa nào câu số 13 Though considered the king sport in many parts of the world Mặc dù được coi là môn thể thao vua ở rất nhiều nơi trên thế giới soccer Theo các em môn thể thao vua chính là môn gì? Chúng ta có biết soccer ở đây là ám chỉ điều gì không? Môn thể thao vua là môn gì? Đấy, cái này là cái mà chúng ta sẽ phải dựa vào cái kiến thức nền của chúng ta đúng không? Cái môn thể thao vua chính là môn gì các em? Chính là môn bóng đá, nhớ chưa? Đấy thì ở Mỹ thì cái môn bóng đá nó gọi là soccer. Đấy còn ở Anh ấy Đấy, và ở Việt Nam thì bóng đá gọi là football đúng không? Nhưng ở Mỹ thì bóng đá gọi là soccer các bạn nhớ chưa? Đấy thì bóng đá has never really caught on in the United States. Đấy, chúng ta đọc Anh nghe thì bóng đá Mỹ đúng không? Chúng, chúng ta chỉ nghe thì bóng đá Anh, bóng đá Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan rồi uh, Ờ, đấy là những cái quốc gia mà cô thấy là người ta rất là mạnh về bóng đá thế còn bóng đá mỹ chúng ta có bao giờ nghe thấy những cái đội gì tiêu biểu của mỹ không đúng không mỹ thì nó lại là cái môn khác chứ không phải môn bóng đá thế thì ở đây bóng đá mặc dù nó là môn thể thao vua đúng không nhưng bóng đá chưa bao giờ như thế nào đấy ở nước mỹ nào câu này chúng ta có thể đoán được nghĩa chưa ok rồi môn này chúng ta sẽ chọn cái gì đây chọn cái gì nào đâu là gì đây nào chúng ta lấy bốn cái phương án này vào chúng ta lắp vào đây để xem cái cái cái phương án nào sẽ hợp nghĩa với cả cái câu này. Chúng ta có phương án A remained silent có nghĩa là uh, gọi là giữ im lặng. Thế còn phương án B chúng ta có từ been active, active có nghĩa là năng động hoặc là nếu mà nói về núi lửa có nghĩa là hoạt động. Đấy, thế còn been um, consolidate, consolidate có nghĩa là củng cố hoặc là làm cho vững mạnh thêm. Thế còn become popular là trở nên ưa chuộng trở nên phổ biến. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì? Ok, đúng rồi, quang đại, catch on, đúng rồi. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án D các bạn nhé. <laughs> cô giáo ơi, mai em kiểm tra văn bài đất nước, cô thử cho em một lời khuyên đi. <laughs> không thể cho lời khuyên được, bây giờ văn cô không cần nhớ một cái gì hết. Ngày xưa cô cô lười hình, ngày xưa cô học văn là cô học thuộc lầu các em ạ. Ngày xưa cô học thuộc lầu luôn ý. Sau đó cô đi thi ý cô cũng có biết phân tích đấy nhưng mà chỉ những cái tác phẩm rất là dễ như kiểu vợ nhặt này rồi những cái tác phẩm dễ thì thì mình biết nhớ thì quay lại cái câu này chúng ta có từ caught on thì cái từ nguyên thể của nó chính là catch on đấy thì nó có nghĩa là trở nên ưa chuộng hoặc là trở nên phổ biến hiểu chưa trở nên được ưa chuộng hoặc là trở nên phổ biến nó bằng với cả cái phương án đi này Ok, rồi tiếp theo này câu số 14 từ view từ view đừng spam nữa các bạn, <laughs> mình nhức đầu lắm. Bạn Mai Thiên Bảo, không phải trở nên nổi tiếng nhá, Thư Trần nhá, trở nên trở nên phổ biến, phổ biến khác với cả nổi tiếng, chưa? được ưa chuộng ấy, trở nên được ưa chuộng có nghĩa là được được đông đảo mọi người thích ấy, nhớ chưa? Đấy, gọi là trở nên ưa chuộng, trở nên được ưa chuộng hoặc là trở nên phổ biến. Thế còn trở nên nổi tiếng, có nhiều người trở nên nổi tiếng nhưng chưa chắc đã được ưa thích đâu, thế cho nên là nó khác nhau đấy, nhớ chưa? Now câu số 14 nào. Many experts support the view that children should start learning English as early as possible. Rất nhiều chuyên gia họ đồng ý với cái view rằng là um, trẻ em thì nên học tiếng Anh càng sớm càng tốt. ở đây chúng ta có từ view thì theo các em thì nó sẽ bằng với cả từ gì? Phương án A problem, phương án B reaction, phương án C reason và phương án D là opinion. Nào câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì? Hôm nào cô like vào trên page cô cũng tặng quà đi <laughs> Quà của cô chỉ có ít thôi nên là cô phải một tuần tặng một lần thôi các em ạ nhé Không thể tặng liên tục được Cô bao giờ cô like bài trọng âm được không? Được nhé Đinh Ngọc Bảo Hân 13D Huỳnh Thúy Lan 13D Hoàng Dũng D Ok, câu này các bạn chọn uh, câu này 14 chứ đúng không? Câu 14, Đinh Thị Huỳnh Trang Hoàng Dũng D là đúng rồi. Đấy, con comment nhiều lần cho cô thấy Phương Thành. Rồi, quản thị phương 14D. Câu này các bạn chọn đây là đúng rồi. View ở đây sẽ bằng với cả từ opinion có nghĩa là quan điểm. Đấy, từ view ở đây nó không có nghĩa là các bạn hay nói là view là tầm nhìn đúng không? Nhưng mà ở đây thì view uh, view cũng không phải là tầm nhìn nếu mà dịch view là tầm nhìn thì không đúng lắm view là cái gì view là cái cảnh ý mà chúng ta nhìn thấy được khi mà chúng ta đứng ở một vị trí nào đó ví dụ chúng ta nói là view từ ban công view từ phòng ngủ hay là view từ phòng khách Đấy, thì mỗi một cái đứng ở một vị trí thì chúng ta sẽ có một cái view khác nhau. Đấy, cái view ở đây thường gọi là cảnh, cái cảnh mà chúng ta nhìn thấy khi chúng ta đứng ở đâu đó thì gọi là view đúng không? Đấy, thế còn view thì nó khác với tầm nhìn. Đấy, thế còn từ view ở đây thì nó sẽ có nghĩa là bằng với cả opinion có nghĩa là quan điểm. Tức là từ này là cái từ mà có rất nhiều nghĩa đúng không? Từ đa nghĩa trong tiếng Anh đấy. Thế còn problem có nghĩa là vấn đề. Uh, reaction từ này có nghĩa là phản ứng này và uh, phản ứng này. Thế còn reason có nghĩa là lý do, được chưa? Xong, câu này cũng là câu trong đề thi thật đấy Mấy cái câu, ờ, gần như mấy cái câu này đều là câu trong đề thi thật hết Mấy cái câu về sau này đều là câu trong rất rất nhiều, rất nhiều câu là đề thi thật Nào câu 15 He has failed to fulfill his duties as a father Anh ấy đã thất bại trong việc là hoàn thành cái cái duties với tư cách là một người cha thì ở đây chúng ta có từ duties cô chưa dịch vội để cho các bạn phải tự đoán xem nó sẽ bằng với cả từ gì trong bốn từ này. Nào, từ đầu tiên là từ responsibilities, phương án B là developments, phương án C là standards và phương án D là experiences. Nào các bạn cho cô biết xem. Hoàn thành cái gì với tư cách là người cha đây, từ duties nó sẽ bằng với cả từ gì nào? Cô lai like bài điền từ vào chỗ trống để thành một cụm từ đi, tức là hoàn thành câu à? Hay là gì? Phương Thành, Triệu Thanh Lịch, em comment mỏi cả tay mà cô không thấy. Có thấy. Vân Anh này, Vũ Ngọc Hoài, chờ mãi không thể cô đọc <laughs> tên. Bây giờ mới thấy Vũ Ngọc Hoài, Phương Thành, cô thấy em không mạng, Vân Anh có thấy, Nguyễn Chi. Bữa nào cô live đọc hiểu. Đọc hiểu cô sẽ cố gắng cô chữa, chữa, chữa, chữa qua video ấy. Thế còn live thì nó lâu lắm, nó mệt lắm. Live đọc hiểu mệt lắm các em ạ. Dạy đọc hiểu mệt lắm. Hoàng Dũng 15A, Hoàng Quân 15A, Đạt Phùng, Ngọc Hiếu, Nguyễn Tiên Ngọc Linh, em comment nãy giờ mà cô đọc tên của mấy lần Mấy lần là được nhiều rồi đấy đúng không? Rồi, câu này đáp án A là đúng rồi nhá Responsibilities Duties ở đây chúng ta có thể hiểu là cái cái cái cái um, cái nhiệm vụ ấy đúng không? Nhiệm vụ đấy, thì nó sẽ bằng với cả cái từ responsibilities này tức là trách nhiệm Đấy, đáp án là A Trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận đấy, Ngoài ra nó còn bằng với cả một từ nữa là từ obligation Gọi là bổn phận trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ ba cái từ này chúng ta hay nói như vậy đúng không trách nhiệm bổn phận nghĩa vụ duty responsibility và obligation. Thế còn development là sự phát triển, standard là tiêu chuẩn, experience. Có thể nếu mà là danh từ có thể có nghĩa là kinh nghiệm hoặc là là là trải nghiệm, thấy chưa? Đó, ờ, tiếp theo câu số 16 các bạn chú ý nhé, bắt đầu từ câu 16 trở đi là trái nghĩa, thấy chưa? Chúng ta tìm từ trái nghĩa. Đi thi thì chúng ta phải chú ý rất nhiều bạn đi thi mất điểm ấy, bởi vì là không để ý là đồng nghĩa hay là trái nghĩa. Câu này cũng là câu trong đề thi thật đây. My kids only have a faint memory of our hometown as they have lived away from it for a long time. Con những cái những cái đứa con của tôi ấy, thì chỉ có một cái chỉ có một cái trí nhớ hoặc là một cái ký ức. Từ memory có thể hiểu là ký ức, một cái ký ức như thế nào đấy về cái vùng quê Ờ, về quê hương bởi vì chúng đã sống xa quê một thời gian rất là dài rồi thì khi mà chúng ta sống xa quê hoặc là sống xa một cái khu vực nào thời gian dài đặc biệt là khi mà chúng ta còn rất bé mà chúng ta đã phải đi khỏi cái nơi đấy rồi thì chúng ta sẽ có một cái ký ức như thế nào về cái vùng quê nhỉ ở đây chúng ta có từ faint các bạn hãy cố gắng đoán nghĩa của từ này đi dựa vào cái ngữ cảnh đi khi mà chúng ta phải sống xa một cái chỗ nào đó một thời gian dài rồi thì liệu cái ký ức của chúng ta về cái về cái khu vực đó nó sẽ như thế nào nào ở đây chúng ta có phương án A là quick phương án B là clear phương án C là poor và phương án D là vague cái từ này chúng ta đọc là vague nhé không đọc là vague hay là gì đâu nhá, vague nhớ chưa rồi câu này đáp án sẽ là gì nào Nguyễn Tài Thanh Tâm các bạn nhớ này cô cô cô nhắc trước là là đợt này Facebook của cô á uh, fanpage của cô là không live được ở trên Facebook cho nên là cô sẽ live ở trên YouTube các bạn nhớ chưa cô sẽ live ở trên YouTube cho nên các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của cô nhớ chưa là English with Hoàng Xuân thì cô sẽ live ở trên đó nhé <coughs> rồi câu này có gì Triệu Thanh Lịch 16B Vân Anh B À, đúng rồi, câu này cái từ faint thì nó sẽ có nghĩa là mờ nhạt đúng không? Tức là một cái một cái ký ức rất là mờ nhạt, không mơ hồ không rõ ràng đấy thì trái nghĩa với nó sẽ là từ rõ ràng thế cho nên câu này đáp án sẽ là phương án gì B đấy, các bạn chọn B là đúng rồi Hồng Ngọc Mimi Triệu Thanh Lịch Vân Anh Ngọc Hiếu rồi học được thêm nhiều từ mới rồi em mới học lớp 11 Lê Minh đấy thậm chí hôm nay có những bạn lớp 6 vào học đấy đúng không rồi như vậy chúng ta có từ faint faint thì nó sẽ bằng với từ vague vague Đấy, đều có nghĩa là kiểu mờ nhạt, mơ hồ ấy Cái từ này cũng thế này Hoặc là nó bằng với cả một từ nữa là từ ambiguous các bạn cũng học luôn cho cô cái từ này đi nhé ambiguous đấy, nó cũng có nghĩa là mờ nhạt mơ hồ đấy, không rõ ràng được chưa không rõ ràng hoặc là unclear bằng với cả unclear đó thế còn clear thì nó cũng bằng với cả một từ là từ obvious đấy, chúng ta học cho cô cái từ obvious nữa nếu bạn nào chưa biết thì học luôn cho cô đấy, nhé faint bằng với cả vague ambiguous unclear thế còn trái nghĩa với nó sẽ là clear obvious. Đấy. Thậm, uh, không rõ ràng thì nó còn bằng một cái từ nữa là từ obscure. Đấy, chúng ta có thể học luôn cho cô mấy từ này. Đấy, làm đề thi thì biết đâu lại trúng phải đúng không? Đấy, nhớ faint, vague, ambiguous, unclear, obscure. Thế còn trái nghĩa với nó chúng ta có từ clear. Clear sẽ bằng với cả obvious hoặc là apparent. Thêm cái từ apparent nữa. Rõ ràng. Đấy, được chưa? Rồi, thêm câu nữa, cô đọc tên em gọi Hoàng Dương dễ quá, cho câu nào khó hơn được không ạ? Cái này là trong đề thi thật rồi cho nên cô cũng không biết là phải cho khó hơn như thế nào nữa. Được chưa? <clears throat> cô xem lại à, cô ơi live xem lại được không có xem lại được nhé thế còn từ quick có nghĩa là nhanh chóng poor có nghĩa là nghèo hoặc là hoặc là yếu kém Đấy, từ poor nghèo hoặc là yếu kém nói chung là từ poor cũng là một từ rất nhiều nghĩa trong những cái ngữ cảnh khác nhau thì có thể nó sẽ có nghĩa khác nhau. Rồi tiếp theo câu 17 nào. Câu này là một câu à, thành ngữ và trái nghĩa. Chúng ta nhớ là chúng ta tìm từ trái nghĩa nhá. Cô cho ta học tiếng Anh được nhiều từ mới. Nay thấy khó. Đấy. Cái này là trong đề thi thật rồi đấy. Chứ các bạn cứ bảo là cô ơi cô à, cô cho một cái gì nó giống như đề thi thật đi thì đây là đề thi thật đây chứ cô cũng không biết làm thế nào nữa. Đây là đề thi thật đấy. Đây là những câu mà đề thi phải năm 2018. Đề thi của 2018 thì nó cũng không phải là một đề dễ lắm đâu khó nữa em tắt thở đây đề thi thật rồi cho nên chúng ta cứ nhớ nó chỉ thế này thôi nhá nó chỉ thế này thôi rồi nào câu 17 nào <clears throat> for a fruitful discussion the chairman should make sure that every member is at liberty to voice their opinions. Đấy, để có một cái cuộc thảo luận mà có kết quả thì cái người chủ tịch thì nên đảm bảo rằng là tất cả các thành viên thì Liberty để lên tiếng gọi là để bày tỏ cái quan điểm của họ Đấy, tức là ý nói là cái người chủ tịch nên khuyến khích tất cả mọi người bày tỏ quan điểm của họ thì cái việc liberty ở đây là gì at liberty có nghĩa là gì nào đấy và nó trái nghĩa với từ gì quan trọng là chúng ta nhớ là chúng ta tìm từ trái nghĩa nhé phương án a là having no freedom phương án b là getting approval phương án c là getting satisfaction và phương án d là having no restriction câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì nào nhớ là phải tìm từ trái nghĩa nhỉ Mấy câu này tầm bao nhiêu điểm là thế nào? Đây là câu trong đề thi thật. Đây là câu trong đề thi thật thì tầm bao nhiêu điểm? Mỗi một câu tầm khoảng 0,2 điểm. Tiếng Anh thì nó nó nó câu nào cũng như nhau thôi, đều là số điểm là như vậy. Bạn làm đúng bao nhiêu câu thì bạn được từng đấy điểm nhân 0,2 lên. xem xong live vô số từ vào đầu đúng rồi làm thế nào để mình xem xong mình học được nhiều từ đúng không thì như thế là hiệu quả nào at liberty có nghĩa là tự do thoải mái đúng không? Thì trái nghĩa về nó sẽ là không có sự tự do thoải mái. Đấy, cho nên câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án A. Đấy, having no freedom. Chúng ta có biết cái từ liberty này mỗi lần nhắc đến thì cô sẽ nhớ đến cái tượng nữ thần tự do ở bên Mỹ đúng không? Đấy, liberty uh, Statue of Liberty đấy gọi là tượng nữ thần tự do thì cái từ liberty ở đây là tự do tức ý nói là khuyến khích mọi người phải tự do phải thoải mái nêu ra cái quan điểm của họ mà không có kiểu gầm gừ hay là cái gì hết đấy, kiểu như vậy thì tự do đúng không thoải mái thì tránh nghĩa với nó sẽ là having no freedom đó thế còn cái này là gì có được sự hài lòng đúng không thế còn cái này là có được sự đồng thuận tán thành và cái này là không có một cái sự giới hạn nào đấy thì ở đây chúng ta phải chọn cái phương án A này thì nó sẽ là trái nghĩa rồi tiếp theo câu 18 nào. Câu này cũng là câu trong đề thi thật nhé. Câu này cũng là trong đề thi thật. It's quite disappointing to uh, that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street. Thật là đáng thất vọng. Đấy, disappointing, đáng thất vọng. Thật là đáng thất vọng rằng là một vài người vẫn turn a blind eye to những cái hành động gọi là injustice là những hành động gọi là bất công mà họ chứng kiến ở trên phố thì thông thường là mình mình thấy những hành động bất công đúng không thì mình sẽ có hai kiểu một là mình sẽ can thiệp hai là mình sẽ như thế nào đấy đấy thì thật là đáng thất vọng bởi vì một vài người vẫn như thế nào đấy khi họ chứng kiến cái sự bất công ở trên phố thì theo các em turn a blind eye to có nghĩa là gì ai có nghĩa là con mắt đúng không và blind như mù ấy thì nó ám chỉ cái điều gì ở đây nào, bây giờ chúng ta có bốn phương án. Take no notice of. Phương án B là show respect for. Phương án C là have no feeling for. Và phương án D là pay attention to. Nào thì câu này nhớ là phải tìm từ trái nghĩa, nhớ chưa? Tìm từ trái nghĩa. Rồi, bạn câu A, Jack, cái gì đang giả lơ. <laughs> Ok, mình có thể hiểu là, mình có thể nói là giả lơ hoặc như kiểu là tảng lờ đi đúng không? Vờ như không thấy. Đấy, tảng lờ vờ như không thấy cụm từ khó đoán hơn một từ cô thấy nó vẫn dễ đoán à nhưng mà mấy cái này cô thấy dễ đoán lắm rất là dễ đoán mình chỉ cần cố gắng mình dịch mình dịch mình hiểu tất cả những cái từ xung quanh nó là mình có thể đoán được cái cái thành ngữ của nó là gì rồi cô thì cô cảm thấy nó nó khá là dễ đúng không cái từ này có cái cụm này thành ngữ này có nghĩa là làm ngơ vờ như không thấy đấy thế thì làm ngơ vờ như không thấy thì nó sẽ bằng với cả cái này đúng không nhưng chúng ta phải tìm từ trái nghĩa cho nên trái nghĩa, trái nghĩa về nó sẽ là gì? thu Trần đúng rồi, đây, Ánh Dương, thủy Trang đúng rồi. Rồi câu này đáp án của chúng ta sẽ là D đúng không? Pay attention to, có nghĩa là chú ý đến. Ok, rồi, thế còn cái này là không có cảm xúc này. Thế còn cái này là thể hiện sự tôn trọng này và cái này là không chú ý cái này bằng với cả cái này đúng không? Đấy, take no notice of. Thế còn cái này trái nghĩa về nó sẽ là pay attention to. Ok, một tuần cô like vào khi nào? Bình thường thì cô sẽ live ở trên kênh youtube của cô nhé Bình thường Các bạn hãy follow fanpage của cô là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân Để xem cái lịch live và xem cái cô thông báo khi nào live Và cái tài liệu các thứ vân vân Thế còn ờ, thế còn thứ sáu sẽ là cố định là cô sẽ live ở trên fanpage của tuyển sinh 247 Thế còn bình thường thì cô sẽ live ở trên fanpage của cô và uh, và YouTube kênh YouTube của cô. Vũ Ngọc Hoài, nay em phải thay tên cho cô dễ nhớ. <laughs> Lê Minh, rồi Đinh Thị Huyền Trang. Rồi, nào câu 19 nào. Đều là trong đề thi thật nhá. Cho nên đừng có thắc mắc là cho cho cho khó hơn đi bởi vì là trong đề thi thật rồi. Nào câu 19 nào. As an advocate of women's rights. Đấy, ở đây chúng ta có biết từ advocate từ này có nghĩa là gì? Bạn nào mà chưa biết từ này phải học thuộc luôn nhá. Đấy, advocate có nghĩa là cái người mà ủng hộ ấy. Đấy, là một cái người ủng hộ nữ quyền. James strongly rejects the view that women should stay at home to take care of their families. G, James thì cực lực cái gì đó, cái quan điểm rằng là phụ nữ nên ở nhà để chăm sóc gia đình. Nào thì cái từ rejects ở đây có nghĩa là gì đây? Rất là dễ cái từ này, rất là dễ. Đinh Thị Huỳnh Trang, ok. Nào, chúng ta có phương án A là denies, phương án B là supports, phương án C là dismiss và phương án D là regards. Rồi câu này chúng ta chọn gì nào? khó lắm rồi ý uh, reject đúng rồi gọi là bác bỏ hoặc là phản đối đúng không có thể hiểu như vậy thế thì trái nghĩa với nó sẽ là từ gì nào ngọc hiếu bác bỏ phản đối thì trái nghĩa nó sẽ là rồi June Carey Hưng Nguyễn đúng rồi câu này trái nghĩa với nó sẽ là phần án B support đúng không thực ra bản thân cái từ support nó cũng bằng với cả cái từ này nhá Đấy, từ này này đáp án của chúng ta là B đúng không thì chúng ta có từ support thì bản thân cái từ đấy thì nó cũng bằng với cả từ advocate tức là cái từ này vừa là danh từ vừa là động từ được nhé đều có nghĩa là ủng hộ công khai ủng hộ thế còn deny có nghĩa là phủ nhận phủ nhận à, thế còn dismiss là từ này có thể có nghĩa là giải tán hoặc có nghĩa là sa thải thế còn regard là coi ví dụ coi cái gì là cái gì đấy chẳng hạn đấy regard nói chung regard cũng có thể có khá nhiều nghĩa tiếp theo câu 20 nào đây câu này cố gắng đoán đi đấy câu này cố gắng đi nào Judy was not so worried about having left her bag on the bus, as there was nothing expensive but a few odds and ends in it. Câu này chúng ta chọn cái từ gì đây? Nhìn một hồi em lú luôn. <laughs> Đề thi thật đấy các em ạ, cố gắng làm mấy cái câu này. Biết đâu đi thi ở trường ấy, thì à, học kỳ thi um, một tiết lại trúng vào ấy, đúng không? Câu 2B nên em nhầm đáp án. Phương Thành. Câu 20 nhé, phải câu 2 nhé, câu 20 nhé. Thư Trần, Support, rồi Nguyễn Chi, Quang Đại. Khát nước quá, đợi cô uống nước. Chúng ta có 30 câu tất cả. Đấy, cố gắng lên. Nào câu này là Phương Vũ A à, Câu này chúng ta sẽ phải cố gắng đoán nhé Odds and ends có nghĩa là gì đây này Judy không quá lo lắng về cái việc là đã bỏ quên cái túi của cô ấy ở trên xe buýt bởi vì không có cái gì đắt đỏ cả mà chỉ toàn là odds and ends in it chúng ta thấy dễ đoán không đúng không không lo lắng bình thường người ta quên cái túi trên xe người ta phải rất là lo đúng không rất là lo ngại lo lắng đặc biệt là khi mà có nhiều tiền trên đấy hoặc là khi mà bỏ quên một cái laptop chẳng hạn đấy thì cô này cô chả lo gì hết bởi vì là Chả có cái gì đắt đỏ cả Mà chỉ toàn là cái gì Cái bắt ở đây có nghĩa là mà chỉ toàn là Cái gì đó trong đấy thôi Đúng không? Ý nó là toàn mấy cái đồ vớ vẩn linh tinh thôi Đấy đúng không? Thì bây giờ trái nghĩa với nó sẽ là từ gì Đúng không? Đấy những thứ vớ vẩn linh tinh thì Gọi là all Thì bây giờ trái nghĩa với nó sẽ là cái gì nào rồi Phương Thành A, Nguyễn Chi A, Nguyễn Xuân Nam A, đúng rồi. Không phải là thừa thãi mà cái đồ đồ vớ vẩn linh tinh ý, đồ vật, đồ vớ vẩn linh tinh. Câu này các bạn chọn A là đúng rồi. Valuable items đúng không? Là items cũng là đồ, đồ gọi là những cái đồ có giá trị. Đấy, thế còn trivial things là những thứ gọi là bình thường vớ vẩn. Trivial cũng có nghĩa là những cái kiểu vớ vẩn không đáng để lưu ý. Đấy, thế còn uh, personal belongings cái này là đồ gọi là đồ đặc cá nhân personal belongings, đồ đạc cá nhân. Thế còn familiar, um, familiar objects thì cái này có nghĩa là uh, những cái đồ vật quen thuộc, đấy, nó đều không đúng. Ở đây chúng ta nói về những cái đồ vớ vẩn linh tinh nhé, thì trái nghĩa. Đồ vớ vẩn linh tinh là những cái đồ không có giá trị mấy, đúng không? Thì trái nghĩa với nó sẽ là valuable items, là những cái đồ mà rất là có giá trị. Rồi, tiếp theo câu 21 nào. Câu 21 cũng là câu trong đề thi thật các bạn thấy không? Hôm nay cô cho chúng ta luyện toàn là những câu trong đề thi thật để chúng ta trải nghiệm cái đề thi thật nó là như thế nào, cái độ khó nó có thể đến đâu đúng không và cái sức của mình đến đâu. Chắc bà ấy không tiếc cái túi, <laughs> cái túi có thể ờ, cái túi có thể cũng kiểu cũng không đáng giá lắm đúng không? Thôi thì thôi nhân tiện mua túi mới kiểu như thế. Chứ còn nếu mà cái túi mà xịn như kiểu LV, Gucci thì chắc là tiếc lắm đấy. Mong những câu sau em vẫn đúng tiếp rồi cứ tưởng câu cuối là mình căng <laughs> hết cả neuron thần kinh <laughs> còn mỏi tay quả rồi thu tiết cố gắng lên chúng ta đến câu 30 đến câu 29 bắt đầu chúng ta mới phải kiểu rất là tỉnh táo ấy đúng không nào cố gắng lên đến câu 29 cô sẽ nói cho chúng ta biết nhá đến thời điểm mà chúng ta sẽ phải um, cẩn thận Now, such terrible acts of child abuse were not ignored thanks to the continuing uh, protests cái này là gọi là protest là danh từ là continuing protest of the online community là những cái hành động gọi là bạo hành trẻ em đúng không? A child abuse gọi là bạo hành trẻ em thì đã không bị cái gì đó nhờ có cái cái sự phản đối liên tục của cộng đồng mạng. Đấy, đôi khi cộng đồng mạng cũng kiểu ờ, góp sức để có thể cứu giúp được một cái số phận hẩm hiu đúng không? Thế thì cái từ ignore ở đây có nghĩa là gì nào? Chúng ta có bốn phương án này, unsolved, phương án B là witnessed, phương án C là noticed và phương án D là regard, disregarded. Câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? Ok, các bạn chọn C là đúng rồi, Vũ Ngọc Hoài đúng không? Vân Anh này, Thành Nguyên, Liên Nguyễn, Trinh Ha, Hồng Nhung. Em tên là Trinh Ha thật đấy hả? Trinh Ha, Nguyễn Thu Tuyết, Thùy Trang, Phương Thành. Các bạn chọn C là là đúng rồi, notice có nghĩa là để ý thấy đúng không? Notice để ý thấy, thế còn ignore có nghĩa là phớt lờ uh, ignore là phớt lờ có một cái là để ý uh, notice thế còn unsolved là là chưa được giải quyết thế còn witness là chứng kiến và disregard là xem thường uh, ý nói là kiểu bất chấp uh, bất chấp um, coi thường cái gì đấy gọi là disregard không thèm đếm xỉa gì đến ấy, gọi là disregard nhé đấy là cái nghĩa của từ này rồi câu 22 nào cũng là trong đề thi thật luôn đây là câu hỏi về thành ngữ Despite sharing viewpoints on many issues, Nina and her husband are at odds when it comes to child rearing. Ở đây chúng ta có cái gọi là gì? Mặc dù đúng không? Có cùng chung quan điểm trong rất là nhiều vấn đề. Sharing ở đây có nghĩa là sharing viewpoints ở đây ám chỉ là có cùng chung quan điểm ở rất nhiều vấn đề. Nina và chồng của cô ấy thì lại at odds. Ở đây quan trọng, từ nãy giờ chúng ta gặp rất nhiều những cái trường hợp như kiểu có despite hoặc là ôm dâu đúng không? Mặc dù thế này nhưng mà thế kia. Đấy, thế thì cái vế đằng sau nó phải trái với cả vế đằng trước vế đằng trước nói rằng là có cùng chung quan điểm mặc dù cùng chung quan điểm nhưng mà đấy thì là at odds when comes to child rearing tức là khi mà nói về việc là gọi là nuôi dạy con cái thì lại kiểu như thế nào at odds at odds có nghĩa là gì nào có thể đoán được nghĩa rồi đúng không các em câu 22 chúng ta chọn gì đây phương án A chúng ta có in agreement phương án B at liberty phương án C in conflict và phương án D là under pressure Nào, câu này chúng ta chọn cái gì nào? Lê Minh hay 22A. Rồi, ở đây chắc chắn là phải là sự bất đồng quan điểm đúng không? Đấy, mặc dù có rất nhiều cái quan điểm chung nhưng lại có sự bất đồng quan điểm khi mà nói về cái vấn đề này. Đấy, câu này các bạn chọn A là đúng rồi, in agreement. Đấy, có nghĩa là kiểu tránh cái này là bất đồng quan điểm thì trái nghĩa về nó sẽ là cùng quan điểm đúng không? Thế còn in conflict có nghĩa là mâu thuẫn, at liberty có nghĩa là tự do thoải mái làm gì đó, tức under pressure có nghĩa là bị áp lực hoặc là chịu áp lực. Đấy, cho nên câu này đáp án của chúng ta là là A. Rồi tiếp theo là câu 23, cố gắng lên, sắp xong rồi. 30 câu nha. Cố lên học viện phòng không không quân đang chờ. Nào. Uh, parents are primarily concerned with leaving their children in a safe, secure environment. Cha mẹ thì uh, cha mẹ thì chủ yếu là quan tâm đến ờ, ở đây chúng ta có concerned mà lại đi với with thì nó không có nghĩa là lo lắng đâu nhá mà là quan tâm đến các các bậc phụ huynh thì chủ yếu là quan tâm đến việc là cho con cái của họ ở trong một cái môi trường an toàn và secure đấy, cái từ secure ở đây nó sẽ trái nghĩa với cả từ gì secure chính là cái từ mà trong unit 1 đấy các em ạ 22 ước được nhận xét của cô <laughs> Vân Anh câu 30 là quyết định ai được thưởng đúng rồi câu cuối cùng sẽ là cái câu mà quyết định ai được thưởng đấy lúc nãy thấy đông đông bây giờ các bạn đi đâu hết rồi chúng ta sẽ còn ờ, đây là những cái uh, chiến sĩ ok Nguyễn Thu Tiết này Ok, câu 23, các bạn chọn B là đúng rồi. Chúng ta có từ secure, đúng không? Từ secure cũng gần nghĩa với cả từ safe. Đấy, safe có nghĩa là an toàn, thì secure có nghĩa là kiểu được được bảo vệ, đấy, được được được bảo vệ, được che chở đấy, gọi là như thế. Thì trái nghĩa với nó sẽ là từ unsafe, đúng không? Trái nghĩa với nó sẽ là unsafe. Thế còn rare từ này có nghĩa là hiếm này. Đấy, thế còn interesting có nghĩa là thú vị, đúng không? Hay hoặc là thú vị. Rồi, câu 23. Ạ, à, kiên ạ. À. <laughs> là thế nào? Không hiểu. Câu 24. Nào, cố gắng lên. Câu này cũng là một câu trong đề thi thật. Câu này là câu hỏi về thành ngữ. Judy has just won a full scholarship to one of the most prestigious universities in the country. She must be on cloud nine now. Ờ, Judy thì vừa mới giành được một cái học bổng toàn phần vào một trong những cái trường đại học uy tín nhất uh, của đất nước. Đấy, và hẳn là cô ấy phải đang rất là như thế nào đấy. Ở đây tôi nhớ cái cấu trúc must be ở đây ám chỉ cái suy đoán, suy đoán của chúng ta về một cái sự việc ở hiện tại ắt hẳn là bây giờ cô ấy đang như thế nào đấy khi mà chúng ta được học bổng toàn phần đúng không vào một cái gì đấy thì hẳn chúng ta phải đang rất là sung sướng đúng không thì on cloud này ở đây trên tầng mây thứ 9 đấy, ý nói là mình đang rất là sung sướng đúng không con sắp thành liệt sĩ luôn rồi Nguyễn Thu Tuyết chắc căng quá các bạn ra lấy tí không khí <laughs> xong vào chiến <laughs> à, Han Han Saram tên Kiên à cô lại cứ tưởng là con gái em quên học tiết 2 của cô rồi là thế nào à đây là tiết 3 đúng không bình luận em không chạy để cô đọc ạ à. Quang Đại rồi nào cái này là đang ý nói là đang ý nói là cô ấy át hẳn rất là đang sung sướng thì trái nghĩa nó là từ gì đây nào theo các em Vinh đã học bài 24D. Nguyễn Chi, Hồng Ngọc rồi các bạn chọn đi đúng không? Là đúng rồi đấy. Câu này bạn nào chọn đi là đúng rồi đấy. Ở đây chúng ta có từ desperate de desperately sad có nghĩa là như kiểu buồn một cách gọi là tuyệt vọng luôn đấy. Thì nó là trái nghĩa, một cái là đang rất là sung sướng trên mây, sung sướng tột độ luôn và một cái là buồn một cách tuyệt vọng luôn. Đấy thì nó nó là hai cái thái cực đúng không? Thế còn cái phương án cái phương án A này extremely panicked, từ này có nghĩa là rất là kiểu hoảng sợ hoảng hốt, hoảng sợ. Cái này khi mà ví dụ như là mình đang um, hoảng hốt, hoảng sợ là dùng trong cái trường hợp nó cũng là một cái trạng thái tâm lý nhưng mà nó nó khác với cả vui và buồn đúng không? Nó khác với cả vui và buồn đấy. đấy cho nên ở đây là vui thì trái nghĩa với nó sẽ là buồn. Thế còn đây là nói về sự hoảng sợ thôi. Kinh sợ, hoảng sợ. Thế còn be incredibly optimistic có nghĩa là bi quan một cách đáng ngạc nhiên. À quên, nhầm, lạc quan đúng không? Từ này là lạc quan một cách đáng ngạc nhiên. Thế còn obviously delighted có nghĩa là vui mừng một cách rõ ràng. Đấy thì câu này đáp án của chúng ta là đi nhá. Vui trên mây hay gọi là sung sướng tột độ đúng không? Tiếp theo câu 25 nào, hesitation. Câu này cũng là câu trong đề thi thật đấy. People nationwide là mọi người trên toàn quốc have acted without hesitation to provide aid for the victims in the disaster-stricken areas ấy là mọi người trên toàn quốc thì đã hành động mà không có bất kỳ một cái gì đấy để hỗ trợ cho nạn nhân của những khu vực bị thiên tai. Câu này chúng ta chọn cái gì các em nhỉ? Hesitation. Giống như kiểu đồng bào miền Trung ấy, đúng không? Mỗi lần mà bị uh, lũ lụt đấy thì đồng đồng bào trên cả nước đã như thế nào đấy? Hỗ trợ người ta như thế nào nhỉ? Hesitation. Từ này là từ như thế nào đây? Câu 30 hôm nay rất dễ luôn. Hôm qua con em của em nó đổi tên face của em à. <laughs> ok. Rồi, walk on air. Đúng rồi. Vinh đã học bài 25A Kiên Nguyễn, Liên Nguyễn, Ngọc Hiếu, Thiện Nhân, Võ Quang Huy, Thùy Trang. Câu này chúng ta chọn gì nào? Hesitation có nghĩa là kiểu không một chút do dự đúng không? Đấy, cái từ này gọi là do dự. Thế thì trái nghĩa với nó sẽ là từ gì nào? Các bạn chọn gì? Nhớ cô này dịch cô sẵn cô dịch sẵn cho chúng ta rồi nghĩa là do dự không một chút do dự đấy thì cái hesitation gọi là do dự thì nó nếu mà gần nghĩa thì nó sẽ bằng với cả từ này đúng không đấy, reluctance từ này có nghĩa là miễn cưỡng miễn cưỡng do dự gần gần nghĩa thế còn trái nghĩa với nó sẽ là từ gì nào rồi đinh thị huyền trang nguyễn chi rồi ngọc linh câu này đáp án b là đúng à, willingness đúng không willingness có nghĩa là sẵn lòng làm cái gì đấy Đấy, một cái là do dự, một cái là sẵn lòng thì đương nhiên là trái nghĩa rồi. Đấy, thế còn uncertainty là sự không chắc chắn thế còn awareness là nhận thức thế còn reluctance là sự miễn cưỡng đấy nhá xong câu đấy cũng là câu trong đề thi thật đấy thì chúng ta cũng nên học những cái từ những cái từ đấy 26 cũng là câu trong đề thi thật nào. Today, the number of startups in Vietnam is mounting as the government has created favorable conditions for them to develop their business. Ngày nay thì số lượng của những cái uh, doanh nghiệp gọi là khởi nghiệp ở Việt Nam thì đang như thế nào đấy bởi vì là chính phủ đã tạo ra các điều kiện thuận lợi cho họ có thể phát triển được uh, phát triển kinh doanh của mình. Đấy, thì chính phủ tạo điều kiện phát triển kinh doanh thì số lượng của các startup nó sẽ làm sao các em nhỉ? Đấy, câu này cũng rất là dễ đoán cái từ mounting nếu mà chúng ta không biết. Đấy, quan trọng là chúng ta phải dịch được. Chúng ta phải dịch được những cái câu này, chúng ta phải có từ vựng, dịch được, hiểu được cái ngữ cảnh ở đây. Đấy, sau đó thì chúng ta có thể đoán được nghĩa của từ mounting. Quan trọng là như vậy. Ok, Phương Thành, cô không thấy em có thấy nhá. Đặng Tùng Chi, cô chả nhắc tên em Bắt đầu dỗi, bắt đầu có những đường dỗi sắp, sắp đến cuối rồi, sắp đến giai đoạn này rồi nhá Sắp đến giai đoạn tặng sách rồi, cố gắng lên Đây, dơ lại cái quyển sách để cho chúng ta vui mừng nó nhìn thấy không? Chúng ta sắp được, uh, có một bạn sẽ sắp được nhận phần thưởng rồi Nào, câu này chúng ta chọn gì nào? Mounting, chúng ta đoán đi Mounting ở đây nó sẽ, các cái số lượng thì nó sẽ tăng hay là giảm hay là đứng im một chỗ Đấy, Khi mà chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát triển Đặng Tùng Chi 26B sai mai em in đề làm <laughs> câu 26 Ok, câu 26B là đúng rồi, decreasing đó, Chúng ta có từ mounting có nghĩa là tăng Đấy, từ này cũng bằng với các từ increasing Đấy, Bằng với các increasing thì trái nghĩa nó sẽ là decreasing là tăng đúng không? À là giảm Cái này là tăng thì cái trái nghĩa nó sẽ là giảm Thế còn picking, picking có nghĩa là đạt đến đạt đến đỉnh điểm ấy Thế còn varying Ờ, cái từ varying có nghĩa là thay đổi hoặc là biến đổi thế còn rising từ này cũng có nghĩa là tăng này nhưng mà chúng ta cần phải tìm từ trái nghĩa đúng không từ này có thể là tăng hoặc là trỗi dậy Đấy, rising rồi xong xong câu số 27 cố gắng lên 27 28 29 30 bốn câu nữa thôi câu này cũng là câu trong đề thi thật nào With price increases on most necessities, many people have to tighten their belt for fear of getting into financial difficulties là với cái giá cả ngày càng leo thang đúng không? Ở phần lớn những cái mặt hàng thiết yếu, rất nhiều người đã phải tighten their belt, tight belt, belt đây là cái kiểu thắt lưng ấy. Đấy, và tighten gọi là thắt chặt lại. Đấy, for fear of tức là để tránh rơi vào cái khó khăn về tài chính. Thì câu này chúng ta chọn cái gì nào? Tighten their belt. Đấy, có nghĩa là như này, đúng không? Khi mà giá cả leo thang thì thì mình sẽ phải ngay lập tức mình sẽ phải làm sao? Mình tiêu nhiều hay là mình sẽ tiêu ít đi Đấy nhá. Và chúng ta có phương án A dress in loose clothes, phương án B là save on daily expenses, phương án C là spend money freely và phương án D là put on tighter belts. Câu này chúng ta chọn gì nào? Cố gắng lên. Lê Minh em dáng nhận <laughs> sách mà dáng nhận cho nên là phải comment thật nhiệt tình nhá. Vinh đang học bài trà trà xoài đá, Vinh Vinh đang học bài. Rồi. Nghe cái tên Vinh đang học bài là đã không ai dám rủ đi chơi rồi đấy. Anh Dương gọi tên em đi rồi trà xoài đá là mới đúng không? Bây giờ cô mới thấy. Nhật Minh, em chào cô lần nữa. Nào, câu này các bạn chọn gì? Đó là C. Rồi, Titan the bell các bạn nhớ là phải tìm từ trái nghĩa, tìm từ trái nghĩa. Tìm từ trái nghĩa. Rồi, các bạn chọn C là đúng rồi. Đấy. Thì đây là thắt cái này thực ra là gọi là thắt lưng buộc bụng các bạn nhé thắt lưng buộc bụng tức là mình phải chi tiêu ít đi thì trái nghĩa với nó sẽ là chi tiêu tiền một cách tự do thoải mái đúng không chi tiêu tiền thoải mái câu này là trái nghĩa với nó sẽ là C spend money freely Đấy, chi tiền một cách thoải mái Đấy, thế còn cái phương án A là mặc quần áo lỏng thế còn cái này là phải tiết kiệm đúng không chi tiêu hàng ngày còn cái này là uh, mặc gọi là gọi là mặc vào cái ờ, cái cái belt là cái thắt lưng gọi là chặt hơn <laughs> Đấy, thì câu này chả liên quan gì đến cái ờ, cái bell ở trong trường hợp này đúng không? Gọi là cái bell trong trường hợp này gọi là thắt lưng bục bụng. Thế còn cái bell này là trong trường hợp này gọi là cái thắt lưng thật sự luôn đấy. Thì chả liên quan gì hết. Ok, tóm lại câu này C là đúng rồi. Nào, tiếp theo câu 28. Precision. The research findings were reliable since modern technology was used to increase uh, the uh, the precision of the sampling procedure là cái cái kết quả của cái nghiên cứu cái phát hiện của cái nghiên cứu thì rất là đáng tin cậy à, bởi vì là những cái công nghệ hiện đại đã được sử dụng để làm tăng lên cái gì đó của cái quy trình lấy mẫu chúng ta có phương án A insecurity phương án B exactness phương án C là inaccuracy và phương án D là flexibility câu này chúng ta chọn gì nào cố gắng lên cố gắng lên 28 29 30 ba câu nữa thôi Nguyễn Văn Hòa giấu ví tiền đi Hello Lê Phúc Thịnh Thiện Nhân Vũ Ngọc Hoài Kinh Nguyễn Nguyễn Chi <laughs> Vinh đã học bài <laughs> Run quá <laughs> Sắp đến giờ phút quyết định rồi nó cảm thấy rất là run Các cố gắng lên ạ này, Phần thưởng ngay trước mắt này Cố gắng lên Cố gắng lên Nào Hoàng Dũng Phương Thành Trả đoài à, Câu này các bạn chọn gì đây Nhớ là phải tìm từ trái nghĩa Tìm từ trái nghĩa nhé Thì chúng ta có từ là gì thì khi mà công nghệ đúng không được sử dụng đấy, thì cái kết quả cái, cái, cái thì thì sẽ làm tăng lên cái gì đúng không và từ đó nó sẽ ra được cái gọi là cái phát hiện thì nó sẽ um, nó gọi là uh, đáng tin cậy thì cái precision đây chính là độ chính xác độ chính xác của cái gì đấy thì nó sẽ bằng với cả cái từ này bằng với cả từ exactness cũng có nghĩa là sự chính xác nhưng mà trái nghĩa thì nó sẽ là từ này đúng không inaccuracy đấy nhá như vậy chúng ta có cái từ là inaccuracy. Cái từ accuracy là chính xác. Thế còn in thì lại có nghĩa là không chính xác. Cho chúng ta thêm cái tiền tố in vào đằng trước thì nó lại tạo thành một từ trái nghĩa. Đấy, accuracy chính xác, inaccuracy là không chính xác. Đấy, như vậy câu này đáp án C là đúng rồi. Thế còn insecurity có nghĩa là không an toàn hoặc là bấp bênh, đúng không? Không an toàn, bấp bênh. Thế còn um, thế còn flexibility từ này có nghĩa là um, linh hoạt, được chưa? Đấy. Ok, xong. Tiếp theo, câu số 29, cố gắng lên. Câu 29, sau đó sẽ đến câu 30. Now, despite the traffic holdups, có, có nghĩa là mặc dù là có kiểu tắc nghẽn giao thông ấy, we were able to arrive at the airport in the nick of time, just before the check-in counter closed. Là chúng tôi vẫn đến được cái sân bay in the nick of time, ngay trước khi cái quầy check-in đóng. Đấy thì câu này là gì? now in the nick of time cũng rất là dễ đoán thường là có tắc đường thì chúng ta bị delay đúng không? Bị delay ở trên đường khoảng bao nhiêu phút. Nhưng mà mặc dù có tắc đường nhưng vẫn có thể đến được sân bay như thế nào đấy ngay trước khi cái quầy check-in đóng gọi là quầy làm thủ tục đóng ấy thì câu này chúng ta có in the nick of time đúng hết 28 <laughs> câu rồi sách thuộc về ai câu 2 câu 30 sẽ quyết định là sách thuộc về ai dành cho người mà comment nhiệt tình à, hăng hái học và là cái người may mắn nhất mà cô nhìn thấy cái comment ở đây Đấy, cái bạn mà comment nhanh nhất cảm giác nhận sách giống như on cloud nine Mẫu <laughs> cô Huy Nào câu này chúng ta chọn gì là In the nick of time Đấy Chọn gì đã nào Ok các bạn đều chọn đây đúng không? Lê Trinh, Hoàng Dũng Mimi, Đặng Tùng Chi, Nguyễn Văn Hòa, Kinh Nguyễn, Hồng Ngọc đây là đúng rồi Thì cái chúng ta có cụm từ in the nick of time có nghĩa là sắp nút luôn Sắp nút cái giờ đóng luôn Đấy thì sát nút có nghĩa là không có nhiều thời gian đúng không? Thì trái nghĩa với nó sẽ là much time. Đây này, much time đây này. Cho nên câu này đáp án của chúng ta sẽ là D, có rất nhiều thời gian. Thế còn A, at the very last moment là vào cái giây phút cuối cùng. Thế còn cái này là với tất cả những hành lý của chúng tôi và cái này là trong một cái tình trạng rất là kinh khủng. Đấy, đều không đều không phải là là trái nghĩa. Đấy, như vậy câu này đáp án D. Nào bây giờ đến giây phút quyết định rồi các bạn. Đến giây phút quyết định rồi. chúng ta có hồi hộp <laughs> chúng ta có hồi hộp không học cả buổi hôm nay chúng mong chờ đến giây phút này đúng không <laughs> nào nhớ <laughs> tay em cứ run run khổ quá nín thở mong bạn không lắm nào cái câu các bạn đừng có comment vội nhé bạn nào comment là cô không tính này bắt đầu đến câu 30 Đấy, cô mở câu 30 ra bạn nào comment đầu cái câu câu 30 rất là dễ cho nên cái câu này sẽ dành cho bạn nào comment nhanh nhất và đúng nhất đương nhiên bạn đấy phải là cái bạn mà cô có ấn tượng từ trong cái suốt buổi học ngày hôm nay là cái bạn mà cô nhớ nick này và cô biết là bạn ấy comment tham gia từ đầu buổi cho đến bây giờ comment học hành rất là hăng hái và quan trọng là cô phải nhớ nick của bạn đấy đúng không? Đấy, những cái bạn mà cô đọc tên lên trong suốt quá trình uh, trong suốt quá trình buổi học ngày hôm nay ấy đấy, và bạn ấy comment nhanh nhất và comment đúng nhất nhanh nhất và đúng nhất bởi vì câu 30 thực ra rất là dễ câu 30 cực dễ luôn cực dễ nhớ rồi, nào, chuẩn bị, tinh thần Em nhiệt tình nãy giờ cô ơi, gọi tên em đi <laughs> Nào, Ngọc Linh mà comment trước thế là không được đâu nha Nào, chuẩn bị tinh thần nào Câu 30, nào, sociable Sociable Sociable, trái nghĩa nó từ gì? Nào, nhanh lên, nhanh lên Nào, cô bắt đầu đọc comment đây Dung dung tay, Đinh Thị Bình Trang nhanh lên nào Chưa thấy ai comment cả, chưa thấy ai comment Câu 30, sociable trái nghĩa nó là từ gì? Sociable có nghĩa là hòa đồng á, đúng không? Hòa đồng, hòa đồng thì trái nghĩa đó là từ gì? Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Cô chưa thấy bạn nào comment cả. Đặng Tùng Chi là 30, chưa thấy comment là đáp án gì? Nào nhanh lên. Cái này phải đáp án đúng nhá. Cô, bởi cô dịch cho cái từ sociable có nghĩa là gì rồi. Chúng ta phải comment đúng. Đúng và nhanh nhất. Vinh đang học bài 30D. Bạn đầu tiên <laughs> luôn. 30D Vinh đang học bài. Ok, chúc mừng. Hôm nay chúc mừng bạn Vinh đang học bài. Bạn Vinh đang học bài. Thực ra thì cô ấn tượng từ những buổi trước rồi. Tức là bạn ấy đã tham gia xem live từ cả những buổi trước rồi và hôm nay thì xem từ đầu luôn và rất là nhiệt tình. Đấy, như vậy là chúc mừng bạn Vinh đã học bài. Cái comment đầu tiên của bạn ấy luôn. Cô có thể chụp ảnh màn hình để cho chứng minh cho các bạn thấy là cô nhìn thấy cái comment của bạn ý đầu tiên và comment rất là đúng. Bạn ấy comment là 30D. Ok chưa? Rồi, như vậy chúc mừng bạn Vinh đang học bài. Đấy, hôm nay đã giành được cái uh, phần thưởng của cô chính là cuốn sách giải mã môn tiếng Anh. Nhá. Đấy. Vinh đã học bài nhớ nhớ inbox uh, Facebook cá nhân của cô là Hoàng Xuân hoặc là fanpage cá nhân của cô là học tiếng Anh với cô Hoàng Xuân. Sau đó thì nhớ uh, nhắn cho cô cái họ tên đầy đủ, uh, số điện thoại và địa chỉ chính xác nhớ chưa? Số điện thoại và địa chỉ phải rất chính xác thì mới gửi được nhá. Thì cô sẽ gửi cho em. Cô sẽ gửi cho em. Em chốt câu E. <laughs> Rồi, thì bây giờ quay lại cái câu này đúng không? Chúng ta có từ sociable có nghĩa là hòa đồng đấy. Thì từ này trái nghĩa với nó sẽ là từ shy đúng không? Hòa đồng có nghĩa là rất là kiểu uh, giao tiếp tốt rồi chịu khó nói chuyện với mọi người vân vân thì cái từ shy thì nó sẽ trái nghĩa shy thì có nghĩa là xấu hổ đúng không xấu hổ cái người hay xấu hổ hay nhút nhát thì, thì thường là sẽ có thu hướng có xu hướng kiểu lui vào cái vỏ ốc của mình ấy, đúng không Đấy, thế còn mischievous có nghĩa là gì? Mischievous bằng với các từ naughty Nó có nghĩa là nghịch ngợm, tinh quái, tinh danh Thế còn outgoing thì nó sẽ bằng với cả cái từ này Chúng ta có từ sociable bằng với cả từ outgoing đấy outgoing có nghĩa là dễ gần dễ gần thì cũng hòa đồng nó cũng hai cái từ này cũng gần nghĩa với nhau thế còn caring có nghĩa là chu đáo đúng không và trái nghĩa với cả sociable sẽ là từ shy ok rồi chúc mừng bạn vinh đang học bài nhé mai phải nâng cấp mạng vũ ngọc hồi mai phải nâng cấp mạng sao lại nhầm sang đồng nghĩa <laughs> kiên nguyễn thôi không sao chúng ta còn rất nhiều cơ hội các bạn yên tâm còn rất nhiều cơ hội <clears throat> Kiên Nguyễn run quá, quên mất cả trái nghĩa. <laughs> Trinh Hà, đấy, quan trọng là cô nhìn thấy cái comment của bạn uh, Vinh đã học bài, comment đầu tiên luôn, bạn comment rất là đúng là phương án đi. Đấy, cái này thì cái này thì các bạn cũng phải công nhận đúng không là cái buổi ngày hôm nay bạn Vinh đã học bài bạn ý bạn ý rất là chăm học từ đầu buổi đến đầu từ đầu buổi đến cuối buổi luôn à, từ đầu buổi đến cuối buổi luôn nói nhiều bắt đầu bắt đầu nhịu mồm rồi ok rồi <clears throat> à, 10 giờ rồi như vậy là chúng ta live khoảng một tiếng rưỡi đúng không? 30 câu một tiếng rưỡi. Cô hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ học được nhiều kiến thức và đấy hôm nay chúng ta được trải nghiệm những cái đề thi thật, những cái câu hỏi trong đề thi thật. Đấy. <clears throat> Buổi sau chúng ta muốn cô chữa cái gì nhỉ? Chúng ta comment luôn cho cô nhé. Buổi sau, thứ sáu tuần sau khi mà cô like ở trên fanpage tuyển sinh 47 thì chúng ta muốn cô chữa cái gì? Chúng ta comment luôn nào. Nóng quá chắc em phải <laughs> sang tên là Minh đang học bài <laughs> đúng rồi càng chúng ta nhớ cái nick của chúng ta là càng càng ấn tượng càng dễ nhớ đúng không hiểu không càng dễ nhớ giống như các bạn thanh lịch ý có một bạn tên là thanh lịch ý con rất là nhớ bạn ý <clears throat> nào chúng ta muốn tuần buổi sau cô comment cái gì em cứ ngỡ sẽ thất vọng như buổi trước hu hu cảm ơn cô cả tối nay không ngủ được đúng không? <laughs> Tự nhiên được quà, sướng không? Lần sau em đổi tên cho nó phong thủy <laughs> Chúng ta Đặng Tùng Chi ra cô rất ấn tượng bởi vì cái tên của em nó giống với cả tên của MC của chương trình Olympia ấy Cho nên cô rất là ấn tượng Hôm sau chúng ta muốn cô ra về cái gì nào? Đặt phùng thành ngữ, trọng âm ngữ pháp, chịu lỗi sai ngữ pháp Cô ơi bị chặn comment, ôi cô nóng quá Idioms Idioms thì nó hơi sớm, Đặng Tùng Chi ạ à? Cái phần idioms ấy Nó hơi sớm nó hơi nâng cao ờ, chúng ta nhớ là cái đầu tiên chúng ta nên đảm bảo là chúng ta phải học học gọi là chúng ta phải nắm chắc được kiến thức sách giáo khoa từ vựng sách giáo khoa từ vựng theo các chủ đề trong sách giáo khoa rồi là những cái chủ điểm ngữ pháp trong sách giáo khoa Đấy, rồi là phát âm các thứ vân vân chúng ta phải đảm bảo sách giáo khoa là chúng ta phải nắm được đầu tiên đã thế còn cái idioms cái thành ngữ là cái nâng cao rồi cái nâng cao rồi. Mà hôm nay chúng ta làm những câu về idioms đúng không? Chúng ta thấy là idioms nó có thể xuất hiện trong hai dạng bài, thứ nhất là đồng nghĩa trái nghĩa, thứ hai là cái dạng bài hoàn thành câu ấy. Đấy thì nếu mà nó xuất hiện trong dạng bài đồng nghĩa trái nghĩa thì nó rất là dễ đoán, nó rất là dễ đoán bởi vì nó có ngữ cảnh cho nên mình có thể dễ dàng đoán được. Đấy, thế cho nên là à, thế cho nên là là cái phần idioms thì bạn nào mà đang còn hơi kém thì chúng ta nên tập trung học cái kiến thức căn bản trước và kiến thức giáo khoa trước nhé. Sau đó chúng ta học nâng cao thêm. Trương Ngọc cô em mới vô <laughs> Cô cho em xem may mắn phong thủy Bài tập từ loại Cao Việt Nghiêm là cô nhớ rồi Xem xem từ năm ngoái Ok, từ vựng Hôm nay là từ vựng này Hôm nay từ vựng này chúng ta muốn từ vựng dạng gì Giới từ Thì nếu mà ngữ pháp thì cô sẽ live ừ, cô sẽ cô có hai buổi về ngữ pháp rồi đấy các bạn xem lại cái cái hai cái buổi trước nhá cô để cho khó khó là em mất thời gian suy nghĩ thì bình tĩnh được <laughs> rồi dễ quá là dễ sai đúng không vì run ok rồi cứ biết như thế nhá hôm sau từ vựng từ vựng về cái gì nhỉ hôm nay đã là từ vựng rồi đấy các thì đọc hiểu đọc hiểu không không like được khó like lắm bởi vì là Đọc hiểu chỉ like được ừ, những cái bài đọc hiểu rất là ngắn thôi. Đoạn đoạn đọc hiểu rất là ngắn thôi. Để để rèn luyện kỹ năng thôi chứ còn để like cả bài rất là khó. Phạm Quang Phúc em chào cô, em vô lâu rồi nhưng giờ mới <laughs> chào. ok, trà đòa, trà xoài đá cô hay bị gọi nhầm á. Từ vựng thì <laughs> cô dạy cái gì em cũng học nhưng chắc chắn em sẽ đổi tên <laughs> từ vựng dạng collocations ừ, ok Hôm sau có thể mình sẽ học một bài về collocations nhé. Hôm nay đồng nghĩa trái nghĩa. Tức là đồng nghĩa trái nghĩa cũng có rất nhiều bài tập đấy. Chúng ta muốn thì có thể thêm bài đồng nghĩa trái nghĩa. Viết lại câu đồng nghĩa tức là câu đồng nghĩa đúng không? So sánh hơn, so sánh bằng. Hôm sau vào lớp kiểu tên cũng đang học bài. <laughs> Hôm sau là Tuyết đang học bài hôm nay là Vinh đang học bài đúng không? Sao là Tuyết đang học bài, Minh đang học bài, Chi đang học bài <laughs> đúng không? ok rồi, à, biết như thế nhá. Thì hôm sau thì à, thì à, thì cô sẽ hỏi các bạn trước ở trên fanpage của cô sau vậy. À, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, bây giờ chúng ta phải tạm biệt nhau thôi và một lần nữa xin chúc mừng bạn Vinh đang học bài nhá. Bye.